Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình Đi Insight vào chiều thứ hai hàng tuần. Chương trình phân tích chuyên sâu cùng với các chuyên gia của VN Direct và chủ đề của Đi Insight ngày hôm nay đó là những sai lầm trong quản lý tài chính cá nhân. Trước tiên thì khi đi vào bàn luận và chủ đề thì tôi xin phép được giới thiệu các panelist ngày hôm nay. Hôm nay thì có anh Nguyễn Tuấn Anh, Director của Asset Management. Thứ hai đó là anh Phạm Thiên Quang, Director của DeWell và thứ ba là anh Bùi Sơn Tùng Well planner của Dewell và cuối cùng uh, ờ, modulator ngày hôm nay là tôi Lương Duyên và nội dung ngày hôm nay thì chúng ta vẫn cập nhật theo ờ, ba uh, chủ đề chính đó là thứ nhất là cập nhật tình hình những điểm nhấn trong tuần vừa qua thứ hai đó là các sai lầm trong tài chính cá nhân và thứ ba đó là định hướng hành động cho nhà đầu tư trước tiên thì chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên đó là phần cập nhật những tình hình trong điểm nhấn tuần vừa qua thì tôi xin mời anh à, Tùng sẽ à, cập nhật cho nhà đầu tư Xin à, kính chào quý nhà đầu tư thì chúng ta về tình hình dịch bệnh thì chúng ta có cập nhật về tình hình dịch bệnh và về lĩnh kinh tế là hai cái mối quan tâm chính trong thời điểm hiện nay đúng không ạ? về dịch bệnh thì à, chúng ta thực ra nhìn lại một chút là một số vấn đề mà Tùng có suy ngẫm thứ nhất là về dịch Covid-19 thì vẫn đang hoành hành thì vấn đề liên quan đến thuốc điều trị và vaccine thì chúng ta biết là cái những cái này thì được hứa rất là nhiều nhưng thực tế là uh, vẫn phải tầm hơn một năm nữa kỳ vọng hơn một năm nữa có thuốc vaccine hoặc là thuốc điều trị hiệu quả cái thứ hai là về tỷ lệ tử vong câu hỏi về tỷ lệ tử vong ấy, thì vẫn còn khá là um, chênh nhau giữa các nước ví dụ như là Mỹ thì tỷ lệ tử vong rơi vào tầm 6% nhưng mà ở bên Anh thì nó tầm 15% còn ở Singapore thì rất thấp chưa đến một 1% chẳng hạn thì cái này cũng là một cái ẩn số cái thứ ba là liên quan đến thời tiết ấy, thì mọi người cũng hy vọng là mùa hè thì cái dịch bệnh nó hạn chế bớt hơn nhưng chúng ta cũng chưa thể khẳng định chắc chắn được và từ đó nó dẫn đến một câu hỏi rất là quan trọng thế là liệu có làn sóng thứ hai hay không dịch bệnh có xảy ra hay không vì chúng ta biết là hồi dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 ấy thì là cái làn sóng thứ hai nó mới cái hệ quả cái hậu quả nó mới khủng khiếp cái cái cái cái làn sóng thứ hai nó mới chết chóc nhiều hơn ở trong hình này chúng ta thấy là ừ. ban đầu thì ờ, cái cái đợt đầu tiên thì 1.000 người chỉ có 5 người chết thôi nhưng mà ở cái lần thứ hai thì 1.000 người thì lên tới là tỷ lệ chết tử vong là lên tới gần 25 người và lúc đấy thì cái hệ thống y tế hệ thống nền kinh tế nó đã rất là mệt mỏi rồi thì nếu mà xảy ra là sóng thứ hai thì đấy là một hậu quả rất là um, khủng khiếp thì về về tình hình dịch bệnh thì uh, Tùng vẫn tương đối là thận trọng cái thứ hai là về nền kinh tế đúng không ạ thì uh, trước khi mà chúng ta nói về vĩ mô thì <laughs> Tùng nói một chút là thực ra nếu mà theo quan điểm của Peter Lynch thì cứ 10 phút dành cho vĩ mô thì chúng ta đã phí mất 8 phút rồi mình hy vọng là chúng ta ít nhất là có 2 phút hiệu quả <laughs> trong phần này à, về dự báo kinh tế đúng không ạ thì chúng ta thấy là kinh tế của EU thì uh, đây là báo cáo của ngân hàng Barclays của Anh thì kinh tế dự báo kinh tế năm 2020 suy giảm rất mạnh uh, khối châu Âu thì suy giảm khoảng 10% các nước thì cũng xoay quanh mức này uh, và ở ờ, bên Mỹ thì là ngân hàng New York Fed dự báo GDP quý 2 giảm trên 30% là một dự báo giảm rất là mạnh Tuy nhiên thì là về thị trường chứng khoán thì chúng ta biết là trong thời gian vừa rồi thì thị trường chứng khoán trên thế giới cũng như là Việt Nam thì là tăng rất là mạnh thì một trong những nguyên nhân giải thích đấy là cái ờ, ngân hàng trung ương các nước và chính phủ các nước bơm tiền rất là mạnh đúng không? Ví dụ như là đây là bảng cân đối của Fed thì là tăng rất là mạnh tăng từ 4.000 tỷ lên khoảng hơn 6.000 tỷ và à, Bộ Tài chính Mỹ cũng phát hành lượng trái phiếu kỷ lục bình thường thì phát hành khoảng 1.000 tỷ đô la một năm thôi nhưng mà trong năm nay dự kiến phát hành khoảng 6.000 tỷ đó được phát tiền cho người dân đây uh, là một cái hình giải thích là ví dụ như là Mỹ thì gói cứu trợ uh, rất là lớn thì nó là một trong những nguyên nhân mà giúp cho cái thị trường chứng khoán Mỹ outperform so với cả các thị trường khác tuy vậy thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái uh, cái cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp mà cụ thể ở đây là trái phiếu doanh nghiệp ừ, dưới chuẩn ở bên Mỹ ấy, thì là cái spread là tức là cái độ chênh lệch giữa trái phiếu dưới chuẩn và trái phiếu chính phủ Mỹ ấy, thì nó vẫn ở mức uh, trên 7,5 tức là mức tương đối là chịu áp lực rất là lớn ừ, với các cái doanh nghiệp thì mặc nghĩa là sau khi mà chính phủ và ngân hàng trung ương các nước đã can thiệp bơm rất là nhiều tiền nhưng mà thị trường trái phiếu vẫn là mức ừ, tương đối là cái spread tương đối mức là cao thì ờ, chúng ta lại ờ, dẫn tới một số câu hỏi là là ví dụ đầu tiên là theo theo Tùng thì thấy là người dân ở các nước ừ, Mỹ, châu Âu ấy, thì họ họ chưa trải nghiệm sự khó khăn tại vì sao là tại vì là um, chính phủ trợ cấp 3 tháng lương thì ít nhất là có chi tiêu đến tháng 6 rồi thứ hai là họ lại ở nhà ấy. họ đâu có <laughs> họ nhận họ nhận hai trăm đô ở trong tài khoản ngân hàng họ họ nhà không không chi tiêu gì thì nó cuộc sống chưa ảnh hưởng gì cả thì ờ, phải sau tháng 6 sau đến tháng 7 thì có lẽ là người dân ở các nước đấy mặc dù là thất nghiệp thì bắt đầu họ mới trải trải trải nghiệm được cái cái sự khó khăn ở trong nền kinh tế cái thứ hai là cái cái cái sự chúng ta chú ý sự mất cân bằng về giai cấp giữa top 1% và top 90% ấy tại vì là tỷ lệ thất nghiệp nó rất là cao và trong khi là ngân hàng trung ương ờ, bơm tiền và cứu các cái tài sản tài chính ấy thì là cái giới nhà giàu thì lại cả cái phần một phần trăm càng càng tăng thêm thì nó dễ dẫn tới là cái uh, mất cân bằng giữa hai giai cấp đúng không thì nó lúc đấy nó xảy ra cái tình huống là phải uh, à, well redistribution tức là tái phân bổ lại cái tài sản trong nền kinh tế thì cái quá trình này đã xảy ra rất là nhiều trong lịch sử rồi thì có hai cách một là cách ôn hòa giống như là um, cuộc đại suy thoái thì uh, cuộc đại suy thoái năm 1930 thì ở Mỹ là uh, chính phủ Mỹ và người dân là tiến hành cái quá trình đấy một cách ôn hòa nhưng mà ở nhiều nước khác ví dụ như là Đức hoặc là một số nước uh, ý nhật hạn thì họ chọn chủ nghĩa phát xít và chọn chiến tranh để tái cân bằng lại cái quyền lực ở trong nước cũng như là ở nước ngoài thì uh, đấy cũng là một viễn cảnh rất là xấu thì so sánh với cả cuộc khủng hoảng năm 1930 thì chúng ta thấy là tỷ lệ thất nghiệp khá là tương đồng ấy nhưng vấn đề chỉ khác nhau là um, tức là tỷ lệ thất nghiệp cứ khoảng 100 người thì có khoảng hơn 20 người là thất nghiệp vấn đề chỉ là cái độ dài thôi thì uh, khủng hoảng năm 1930 nó kéo rất là dài tầm ví dụ cái thất nghiệp trên 10% kéo dài 5 năm cơ thì chúng ta chưa biết là cái cái lần này thì là cái ờ, tỷ lệ thất nghiệp nó có sẽ giảm nhanh sau khi mà nền kinh tế mở cửa trở lại hay không thì nó vẫn là câu hỏi ngỏ còn một cái rủi ro khác đấy là cũng có một số người nhắc tới đấy là rủi ro về lạm phát thì trước tiên là chúng ta trước khi gặp lạm rủi ro về lạm phát thì có cái rủi ro là giảm phát là tại vì là mọi người ở nhà cầu giảm và giá dầu suy giảm thì CPI suy giảm tuy nhiên khi mà nền kinh tế mở cửa trở lại thì cộng với việc là giá dầu nó không thể stable ở cái mức hiện tại được mà người ta cho rằng nó phải tăng lên mức tầm 50 60 đô thì uh, chi phí nền nền kinh tế nó hoạt động sẽ cao hơn uh, tại vì là vẫn có giãn cách xã hội nhất định ấy. ví dụ như là một số hãng hàng không ấy, thì họ không thể bán 100% chạy 100 trong công suất được mà họ chỉ chạy được 70 80% công suất thôi thì lúc ấy giá vé nó sẽ phải tăng lên đúng không ạ thì các cái hoạt động khác trong xã hội cũng như vậy dẫn tới là cái chi phí sản xuất trong nền kinh tế tăng lên thì có thể lạm phát cái thứ hai là việc các nước họ cái quá trình toàn cầu hóa ấy, nó giảm bớt xuống và các nước kéo cái cầu sản xuất về trong nước của mình ấy, thì cũng làm cho cái quá trình chi phí, ờ, cái chi phí sản xuất nó tăng lên thì cái yếu tố lạm phát trong một hai trong hai năm tới cũng là một cái yếu tố mà ờ, nhiều người lo ngại tuy nhiên về về mặt tích cực hơn thì ờ, có thể cái ờ, cuộc khủng hoảng này nó sẽ giống như năm một cuộc khủng hoảng năm 1907 ở Mỹ đấy là mọi thứ cũng rất tồi tệ ví dụ như là nhà máy thép là suy giảm 50% nhập khẩu giảm 28% GDP giảm 10% và có quý cũng giảm 25% tuy nhiên là cuộc khủng hoảng đấy diễn ra rất là ngắn và uh, chỉ một vài năm sau là nền kinh tế hồi phục và năm 1908 thì thị trường chứng khoán Mỹ còn tăng 44% cơ thì về cơ bản là về Tường vẫn khá là thận trọng về dịch bệnh thứ hai là về nền kinh tế thì tuy nhiên là cái kịch bản phục hồi thì chúng ta cũng không không loại trừ khả năng là có thể là nền kinh tế nó rất phục hồi nhanh theo hình chữ V thì cũng chúng ta cũng không không thể loại bỏ cái trường hợp ấy được như vậy thì uh, theo quan điểm của anh Tùng thì anh Tùng vẫn đang khá thận trọng về dịch bệnh và nền kinh tế. Vậy thì với thị trường chứng khoán như Tùng vừa rồi anh Tùng có đánh giá là tăng là do các uh, chính sách bơm tiền Vậy thì trong tuần tới thì anh từng có định hướng gì cho nhà đầu tư? Về thị trường chứng khoán thì ờ, về dịch bệnh, về nền kinh tế thì cũng chúng ta mặc dù chúng ta có những cái quan điểm nhất định nhưng mà cũng rất khó dự đoán rồi. Thì thị trường thì Tùng càng có quan điểm là không dự đoán được thị trường nên chúng, chúng ta không thể nói <laughs> Tùng theo quan điểm của Tùng thì chúng ta không thể biết là trong tuần tới thị trường sẽ như thế nào được nhưng Tùng, Tùng chỉ biết là trong năm tới 5 năm tới 10 năm tới thì là về cơ bản thị trường nó sẽ bám sát theo cái sự tăng trưởng của GDP của nền kinh tế và với cái điều kiện của Việt Nam mình thì cái tương lai tươi đấy vẫn rất là tươi sáng. Rất cảm ơn Tùng. Vậy thì chúng ta sẽ vào chủ đề chính của ngày hôm nay đó là những sai lầm trong quản lý tài chính cá nhân. Về chủ đề này thì chúng ta vẫn để ý theo ba cái bức tranh. Thứ nhất đó là bức tranh tổng quan về tài chính cá nhân. Thứ hai đó là những sai lầm trong quản lý tài chính cá nhân và thứ ba đó là giải pháp cho nhà đầu tư về tổng quan về tài chính cá nhân thì chúng ta có thể nhìn thấy đó là tài chính cá nhân là một cái phạm trù rất là rộng trong cuộc sống của tất cả chúng ta nó liên quan đến những khoản nợ những cái thu nhập lương những chi tiêu ờ, những cái tỷ lệ ờ, tiết kiệm và rất nhiều các lĩnh vực bao toàn toàn bộ cuộc sống của chúng ta vậy thì chúng ta đi trả lời cho câu hỏi đó là tại sao tất cả chúng ta ai cũng cần có kế hoạch tài chính hay kế hoạch đầu tư thì trong cuộc sống thì chúng ta luôn mong muốn là có một cuộc sống hạnh phúc và cái vấn đề về tài chính thì có ảnh hưởng rất lớn đến cái nhu cầu này của chúng ta vậy thì khi mà tại sao chúng ta cần có kế hoạch tài chính đó là chúng ta nhận diện được những thực tế và làm rõ được cái mục tiêu tài chính và các bước đi cụ thể cho những cái khởi đầu rất quan trọng thứ hai đó là chúng ta có thể đáp ứng được những nhu cầu về tài chính thông qua những cái bảng cân đối thu chi hợp lý thứ ba là các phương án dự phòng uh, cho các bạn và cho gia đình thông qua các việc xây dựng các tài sản đảm bảo tài sản phòng vệ thứ tư đó là các kế hoạch cho hưu trí cho về già sau này thứ năm đó là kế hoạch tăng trưởng tài sản và thứ sáu đó là xây dựng được cái sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư hướng tới con đường tự do tài chính vậy thì uh, các bước để lập vào kế hoạch tài chính như đây là uh, ờ, em có chiếu qua đây là các bước mà hiện tại uh, The của VNDirect đang xây dựng cho nhà đầu tư cho khách hàng nó gồm có 6 bước đó là xác định mục tiêu này bước thứ hai là thu nhập thông tin và nhận diện được tình hình hiện tại bước thứ ba đó là lập kế hoạch tài sản đảm bảo bước thứ tư là lập kế hoạch hưu trí bước thứ năm đó là lập kế hoạch đầu tư theo mục tiêu và bước thứ sáu là thực hiện kế hoạch giám sát và điều chỉnh và đây là các tiêu chí để đánh giá có kế hoạch tài chính, sức khỏe tài chính tốt Đó là có năng lực phán đoán và lựa chọn này Cân đối được thu chi qua 4 cái nhóm thu chi bắt buộc à, Thu nhập ổn định Thiết lập được kế hoạch tài chính đầu tư trọn đời Đa dạng hóa danh mục đầu tư Kỷ luật tích lũy và kiến tạo nếp sống đầu tư đều đặn Và kiến thức kinh nghiệm trong đầu tư Vậy thì uh, các panel có thể đưa ra ý kiến về cái các vấn đề trong tài chính cá nhân và các tiêu chí để đánh giá một người quản lý tài chính cá nhân tốt chia sẻ với quý nhà đầu tư xin mời anh Tuấn Anh ạ thì ờ, thực ra trên thế giới thì cái cái cái dịch vụ mà tài chính cá nhân này tư vấn tài chính cá nhân này thì là rất là phát triển phát triển khá lâu rồi nó là một cái dịch vụ rất là hay tức là cũng mang lại cho mình những cái góc nhìn rất là đa phương bởi vì thực ra về bản chất ấy, cuối cùng và cuối cùng thì là tài chính là để phục vụ cho cái cuộc sống của mình như em ban nãy nói là để cuộc sống hạnh phúc hơn thì cái mục tiêu vì cái mục tiêu đó nên là mỗi người có những mỗi người khách hàng sẽ có những cái cảm thụ rất là khác nhau về cái chi tiết ví dụ như cách chi tiêu của mình chẳng hạn như thế mình chi tiêu việc gì mình nhận được cái lại cái một cái việc gì thì um, Tuấn Anh thử nói cho mọi người một cái ví dụ là <clears throat> lúc trước thì là mình có đưa con mình đi um, làm từ thiện một buổi con mình lúc đó thì uh, bảo là hôm nay con rất vui vì con uh, giúp được các em ở cái làng trẻ mồ côi đó uh, một cái điều gì đó thế là mình về mình hỏi lại thật sự là um, thế thì con giúp các em ở đây vui hay là các em có giúp được gì cho con không thì hóa ra là sau thì nó nghĩ kỹ một lúc thì nó thấy là à, các em ấy cho nó nhìn thấy một cái sự thật rằng là um, không phải tự nhiên đẻ ra là nó có bố mẹ bên cạnh đây là muốn muốn nói cho mọi người một cái hình dung là cái thật sự của cái kết cục cuối cùng của cái tài chính cá nhân đấy là làm thế nào để cho cái người khách hàng là chính là mình đó là nhận được nhận diện được là mình nhận được cái gì từ cái một cái đồng tiền cân đối sau đó mình thu chi tiêu ra mình nhận được cái điều gì đó thế thì căn cứ vào cái đấy thì mọi người nhìn thấy rằng là Ừ, cái cái cái cái tài chính cá nhân nó không là một phần không thể tách rời được cái câu chuyện rằng là cái cảm thụ của cái cá nhân của, của khách hàng thì cân bằng được cái toàn cục đó thì mình mới bắt đầu mình đi sâu vào là các bước thì tôi nay vừa nói một ví dụ đấy là cái cái cái to nhất và cái xa nhất nhưng mà không thể thiếu được một cái gần gũi nhất đấy là chính là ban nãy anh vừa nói ra là cái review cái mà bước số 6 cuối cùng đó. thì ờ, để nhặt ra những bước nào quan trọng nhất thì bước nào quan trọng cả nhưng mà theo mình thì là khi mà mình làm tư vấn cho nhiều người ấy, thì mình nhìn thấy rằng là cái bước mà cá nhân mình nhìn thấy rằng là quan trọng nhất nhất nhất đấy là cái bước mà thực hiện và review lại hàng tháng bởi vì thật sự là nó tương tự như như các bạn đi uh, tập thể dục thôi thì khoan này nói là mình chống đẩy được bao nhiêu cái rồi so sánh với nhau ví dụ như là một bạn chống đề được 50 cái mà bạn khác chống đề được 51 cái thì bạn để chống đề được nhiều hơn thì khoa này nói cái đó người ấy nói là ừ, ngay bây giờ mình chống đề một cái hai cái và khi một cái hai cái cũng cũng là tốt so với mình rồi thì hai cái hai cái góc nhìn đó hai góc nhìn mà bản thân uh, là một cái người mà tư vấn tài chính cá nhân nhiều năm rồi một vài năm rồi thì mình nhìn hai góc nhìn đó rất quan trọng một là cái thật sự các các bạn nhận được điều gì khi mà bạn tham gia về tài chính cá nhân là cái cuối cùng cái giá trị cuối cùng cái thứ hai là điều gì là điều tạo ra động lực và để bạn làm được luôn cái điều đó ngay tại bây giờ dù là có thể là bạn là người phân tích ờ, bạn có thể viết ra cho mình một cái kế hoạch luôn ngay bây giờ nhưng mà không phải ai cũng là người phân tích hoặc là mình là người hành động đi mình có thể tiết kiệm luôn 300 ờ, nghìn của ngày hôm nay luôn Thế mình làm được cái gì đấy right now bây giờ cái thứ hai cái điểm đấy là cái điểm mà kiểu cá nhân ờ, mình thấy ờ, là một cái lời tư vấn để một người có thể bắt đầu được luôn Vậy thì uh, như anh Tuấn Anh thì anh Tuấn Anh để, để nói về cái vấn đề tài chính này thì có hai câu hỏi để nhà đầu tư có thể đặt ra khi mình quyết định uh, về cái tài chính cá nhân của mình đó là có thể là bạn nhận được giá trị gì khi mà bạn uh, thực hiện điều này và điều gì đã tạo ra động lực cho bạn để bạn thực hiện cái việc uh, tài chính cá nhân của mình Vậy thì những tiêu chí để đánh giá thì các ban lobbyist khác cho xem thêm ý kiến à, Cho anh okay. minh họa cái ý của anh Tuấn Anh một chút đấy <coughs> Thì trước khi mà chúng ta à, trước khi đến cái buổi trình bày này thì Tùng có nghiên cứu qua một cái về nguyên tắc đầu tư của ừ, cái công ty Vanguard là công ty một trong công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới thì họ cũng nói một cái ý rất là quan trọng mà ý anh Tuấn Anh vừa nói là cái kỷ luật trong tiết kiệm và trong đầu tư á kỷ luật vừa trong tiết kiệm và vừa trong đầu tư đó thì trong tiết kiệm thì giống như là có họ họ minh họa một cái hình mà ý anh Tuấn Anh nói là đây là cái so sánh giữa các cái trường hợp là khi mà có tiết kiệm tăng lên 80 10% phần trăm hàng năm và có trường hợp là không tăng lên thì chúng ta thấy là ví dụ như để tiết kiệm được số tiền là 500 ngàn đô thì nếu mà hàng năm không không có tiết kiệm tăng lên thì mất 70 năm nhưng nếu mà hàng năm chúng ta duy trì một cái kỷ luật là chúng ta mỗi năm tiết kiệm tăng thêm 10% năm thì cái số năm nó giảm về là 20 năm tức là đây là thì mình mình chỉ có chiếu cái hình này để minh họa cái ý của anh Tuấn anh Tuấn anh Tuấn Anh là cái kỷ luật trong việc tiết kiệm vâng, thì nó rất là quan trọng còn cái hình này là đây là cái um, cái việc kỷ luật trong đầu tư thì là nó cũng rất là quan trọng thì à, ví dụ ở đây là ừ, cái về à, chiến lược phân bổ tài sản á thì à, giả sử như là à, cái phần này thì <laughs> thì Tùng sẽ nói trước, trước một chút thôi. ví dụ như chúng ta ừ, lập kế hoạch có mục tiêu rồi phân bổ tài sản rồi ví dụ 60 phần trăm vào cổ phiếu 40 phần trăm vào trái phiếu chẳng hạn tuy nhiên là không phải lúc nào chúng ta cũng duy trì được cái kỷ luật đó nhất là khi trong những lúc mà ví dụ như thị trường suy giảm được mạnh như vừa rồi á thì uh, nếu mà có chiến lược có kỷ luật sẵn mà chúng ta ví dụ như ở trong hình này hồi năm 2009 mà nếu mà lúc đấy chúng ta không giữ 60% vào cổ phiếu á thì cái tỷ suất sinh lời nó chỉ là một phần trăm thôi nhưng mà nếu mà chúng ta giữ cái kỷ luật đầu tư nó là 60 phần trăm vào cổ phiếu thì suất sinh lời nó tăng đến 117 phần trăm xin mời <laughs> Duyên tiếp tục thì uh, xin mời anh Quang này cho thêm ý kiến về uh, tài chính cá nhân và các tiêu chí đánh giá một tài chính cá nhân Ừ. À, mình à, xuất phát từ à, cái trường hợp cụ thể của của mình với gia đình mình thì à, à, mình là thị trường tài chính từ 2007 à, tính ra là giờ cũng phải được 13 ừ, năm rồi à, nhưng mà thật ra là suốt một cái giai đoạn đầu là ừ, nói thẳng là không không thành công lắm đâu đầu tư cũng bị thua lỗ khá là nhiều và khi mà nhìn lại thì mình thấy là có những lúc kiếm được nhưng bây giờ rồi lại mất không hiểu tại sao lại không có xây dựng được cho mình thì um, thì rất là may mắn là cách đây độ khoảng hơn 6 năm cái thời điểm đó là được một người bạn tặng cuốn sách là thành phần tài chính đôi mơ mới lần đầu tiên là ý thức đến cái chuyện là trong đầu mới hình dung cái khái niệm là tài chính cá nhân là như nào thì rõ ràng là ai mà đã từng đọc cái cuốn sách hai tập thì đều hiểu những cái chuyện nó rất là đơn giản thôi nhưng mà trong cuộc sống khi mình không có ý thức là mình không bao giờ nghĩ là cái vấn đề đơn giản liên quan đến thu nhập như nào chi tiêu như nào và cái phần tiết kiệm đó ta phải làm sao cho nó sinh sôi nảy nở vừa giữ được tiền vừa tăng trưởng được nó những những cái thứ rất là đơn giản như vậy và nó nó quả thật là rất quan trọng với với bản thân mình và sau này khi mà chia sẻ lại với nhiều anh chị khác khi mà làm trong cái nghề này nhiều rồi thì mình thấy là tài chính cá nhân là, là cực kỳ quan trọng luôn chỉ như là cái khía cạnh của nó thì hồi nãy mơ ơi tờ cả chiếu lên rồi đúng không ngoài cái chuyện là thu nhập chi tiêu đầu tư như nào thì nó còn là những cái khía cạnh khác nữa nhưng mà ở đây mình chỉ muốn là tập trung lại những cái chuyện cực kỳ quan trọng mà trong cái góc nhìn của mình mình nhìn thấy như vậy được rồi còn lại liên quan câu chuyện à, câu hỏi thứ hai là cái tiêu chí để đánh giá là cái chuyện quản lý tài chính cá nhân nó tốt hay không thì thực ra là tốt hay không tốt thì à, cái thang đo nó rất là tương đối đúng không có thể là ví dụ như một số việc em làm thì anh anh Tuấn Anh thấy là tức là em thấy ok nhưng chưa thấy anh Tuấn Anh đã ok và Tùng cũng vậy đúng như duyên nhưng mà mình thì mình thích cái gì đơn giản thôi thì đơn giản thì mình thấy có ba cái mà mình rút ra được là để để được coi là liên quan quản lý vậy cho nên tốt một là ông phải có một cái cái nhìn đúng đấy xung quanh về vấn đề tiền bạc và tài chính như nào đã đó là điều đầu tiên bởi vì nếu không thì nó sẽ xảy ra tình trạng như này này tình trạng là rất nhiều người là cứ coi tiền là trên hết Thì bây giờ kể cả họ có quản lý tốt thì kiếm bao nhiêu đi nữa thì họ luôn luôn ở tình trạng là lúc nào cũng thấy thiếu cả đã kiểu như vậy đã mà hệ có mất một tí thì họ thấy sụp đổ luôn và thậm chí có nhiều nhà đầu tư là mất tiền phát bi kịch đến nỗi mà tự tử luôn đó thì đó là đầu tiên là cái quan điểm đúng đắn về cái chuyện tiền bạc như nào đó nó có thể giải quyết được gì nó có thể đóng góp gì cho mình đó là điều đầu tiên phải xây dựng được à, cái thứ hai là cái việc quản lý tốt xuất phát từ việc là họ xác lập được cái mục tiêu cho họ phù hợp với họ lâu dài như nào thì chúng ta đều biết là những ai mà làm tài chính đều biết rồi mục tiêu là cực kỳ quan trọng nếu mà không có mục tiêu thì chúng ta sẽ không đi đúng được cái con đường của mình là như nào và bên cạnh cái mục tiêu như vậy thì mình phải xây dựng được một cái thói quen một cái hệ thống để mà giúp chúng ta hướng đến cả mục tiêu đó cũng như là không phải chỉ là một mục tiêu đơn thuần mà mà cả một hệ thống và đằng sau đó là nó định vị con người của mình như thế nào trong cái tiến trình đi đến vấn đề và liên quan đến một cái rất là hệ trọng của mình là quản lý tài chính cá nhân của mình đó là ba cái thứ mà mình thấy là rất quan trọng để đánh giá được em thì này hơi khác với anh Quang ấy là ban đầu thì à, em quản lý tài chính cá nhân khá là tốt nhưng tuy nhiên thì à, sau đấy thì những cái sự kiện nó xảy ra ví dụ như là gia đình sinh em bé chẳng hạn sau đấy em chuyển đổi công việc ấy trước đây em là lập trình viên và em chuyển đổi sang ngành tài chính chẳng hạn thì nó mất thời gian chuyển đổi sẽ mất thời gian học cái thứ ấy thì khi mà mình chuyển đổi sự nghiệp hoặc là những cái vấn đề gia đình phát sinh ấy thì một là cái thu nhập nó bị gián đoạn ấy thứ hai là cái chi phí nó lại tăng lên ừ. <laughs> cho nên là uh, nếu mà thì rất may là cái lúc đầu ấy thì em có như, như duyên vừa nói có xây dựng sức khỏe tài chính có sự tích lũy nhất định ấy thì mình manage mình quản lý được cái giai đoạn đấy khá là ok nhưng nếu mà mình không có cái kiểu tích lũy quỹ dự phòng rồi rất là nhiều cái base mà mình tích lũy trong nhiều năm ấy, thì quá trình chuyển đổi mình sẽ rất là nhiều khó khăn và thậm chí là mình không chuyển đổi được hoặc là có những cái sự việc trong gia đình ấy, nó sẽ rất là khó khăn thì cái chủ đề về quản lý sức khỏe tài chính này đúng là rất là quan trọng và em thấy là vì mình không <laughs> thì từ đấy em rút ra là cái việc ừ, như anh Khoa nói việc lập kế hoạch ấy thì, thì nó rất là quan trọng tại vì có những cái sự kiện trong tương lai mình không lường trước được nếu mà mình không có cái sự chuẩn bị thì đến lúc đấy rất là khó khăn ừ. à. đúng chính là như vậy thì anh cũng tư vấn nhiều khách hàng rồi ấy, à. đặc biệt là cái tuổi của Tùng ấy à. thì thực ra là tức là chúng ta thể nên thấy là cái cái cái bot cái phía dưới cái tầng vâng. à. phía dưới là phần tầng kiểu cuộc sống của ta tồn tại được à thì bằng mức nào đó thì xã hội có một cái mức tồn tại được gần gần giống nhau dạ vâng. tức là chúng ta cần có cái shelter đại lại chúng ta không có nhà chúng ta ở rồi chúng ta có đồ ăn rồi thức uống dạ. đặc biệt là trong rất may mắn trong đợt covid này là chúng ta lần đầu tiên ờ, cả thế giới được back to basic quay trở lại cái cơ bản ừ. Là mình mình mới là thật sự thấy là đâu là cái tối thiểu chúng ta cần vâng. tại sao mà vấn đề cũng nói với mọi người là uh, cái phạm trù giữa cái chuyện là mình tiêu tiền rồi mình mình được cái mình thật sự cái cái mong muốn ấy à? và với là cái cái thực sự mình thực thực thực nhận nó rất là khác nhau và thế thì theo một góc nhìn khác thì tài chính cá nhân được xây dựng từ cái cơ bản đấy trước thì sau cái đợt dịch covid này mọi người bắt đầu mới nhìn thấy là ok hóa ra cái cơ bản của tôi rất là thấp cũng chỉ cần uống nước như mọi người sau cũng chỉ ăn như mọi người thôi ừ. chuẩn đúng không ạ à, sau đó thì mình lên trên các cái tầng tiếp theo dạ. các tầng càng tiếp theo thì có rất là nhiều thuyết nói về việc này vâng. tức là tóm tắt là chính cái câu chuyện mà tuấn anh vẫn nãy nói mọi người đưa ra và nhận được cái gì thì giả sử như anh thử đưa cho mọi người một cái góc nhìn khác nữa là này um, có một cái ờ, bài TED Talk rất là hay khi nào mà gửi lại cho mọi người cái link tức là um, khi mà các bạn đầu tiên là các bạn thấy là ngày xưa mà khi mà năm 45 chẳng hạn chúng ta trước đó thì chúng ta chỉ cần là dụ quang và tặng cho anh một ừ, một, một túi gạo thôi được anh chắc là mừng lắm cho anh không quan tâm đến chuyện kiểu cái gạo đấy là gạo gì tám thơm hay là gì cả ừ. và chúng ta thử move lên trên là khi mà chúng ta có nhiều gạo rồi thì chúng ta bắt đầu thắc mắc là ôi quang ơi em tặng cho anh cái gạo này là gạo gì thế <laughs> Tại chúng ta bắt đầu quan tâm đến brand name mặc dù cái gốc khác của cái gạo chỉ cần là nấu cơm lên thổi ăn no là được ừ chúng ta lên level thứ hai là brand name ừ. nó có tên lên level số 3 chúng ta sẽ có một cái vẫn là gạo nhưng mà lần đầu tiên thì là mẹ vợ từ quê lên mình mời ra nhà hàng ừ. và ăn một bát cơm trắng cũng vẫn là cái gạo đấy thôi vâng. mẹ vợ thì bảo là tại sao con phí tiền đấy con ra tận nhà hàng ăn thế thì chúng ta ăn cái gì ở cái ngoài cái nhà hàng mặc dù vẫn là gạo gạo nấu vẫn là cơm vẫn là cái gạo đó chúng ta ăn gì vậy chúng ta tan cái service ở cái chỗ đó yeah. Ừ. có một người phục vụ chúng ta cảm thấy thoải mái và cái tầng thứ tư ở thế giới đang làm rất là tốt còn một tầng thứ tư đỗ biết tầng thứ tư là gì là gì ạ tầng thứ tư nó gọi là authentic authentic chính cái người đó làm cho mình ví dụ mọi người có một bữa ăn của buffet <laughs> chỉ để ăn buffet thôi mà dù thức ăn vẫn thế đúng không nhưng mà ăn với buffet nó khác sau này ăn với thiên quang để mất vào tầm vài trăm triệu chẳng hạn authentic tức là chúng ta có nhau ở đây ví dụ như chúng ta có nhau ở cái livestream này là rất là authentic ừ. authentic là chỉ có lời từ cái người đấy nói ra thôi hay nhỉ đấy thế thì ý đang mình nói là này tất cả cái gì mà chúng ta value chúng ta nhận được chúng ta phải có một với tài chính cá nhân value for money là cái thứ mà rất là quan trọng cái cái đó xứng đáng và chúng ta ngoại trừ chúng ta rèn luyện cái chuyện là thu chi như tùng nói thu chi là cái vỏ của bên ngoài chúng ta phải rèn luyện một cái song song với cái chuyện đấy đấy là chúng ta thật sự đón nhận được cái giá trị của cái đồng tiền chúng ta bỏ ra không phải vấn đề là bỏ ra ít hay nhiều ừ. ví dụ câu hỏi tối nay là liệu mọi người tiêu 110 triệu một tháng cái người tiêu 110 triệu một tháng thì có sướng bằng cái người mà như mình đang tiêu 5 ờ, triệu một tháng hay không cái điều đó là chưa chắc chưa chắc chưa chắc người đã tiêu nhiều tiền thì đã hạnh phúc hoặc là sướng hơn cái người mà tiêu ít tiền ngược lại trong cái quá trình mà rèn luyện để tiêu ít tiền đi và có chúng ta có nhiều saving hơn nhiều tiết kiệm hơn tháng tháng tháng tăng tỷ lệ saving rate nếu chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là tăng tỷ lệ saving rate như là một cái chúng ta trying cố gắng như là một cái gì đấy rất là cơ học thì chúng ta không mang lại niềm vui ngắn hạn rất nhiều khách hàng của anh đã thắc mắc rằng là mà tôi thích đi du lịch mà tôi thích đi du lịch quá ừ. Tuấn Anh đừng đừng hạn chế chị đi du lịch chị không thể nào ngừng đi du lịch được dạ, ok không vấn đề gì cả nhưng mà chị tìm thấy cái điều gì đấy ở khi đi du lịch và liệu là đi du lịch với số tiền 100 triệu hay là đi du lịch với số tiền 20 triệu liệu thật sự mình nghĩ bao giờ mình nghĩ là liệu thật sự cái giá trị đó nó có khác nhau hay không yeah. Dạ vì đi du lịch với ai đúng không nhỉ các anh đi du lịch với ai đi du lịch một mình có sướng không ờ, đi du lịch một mình xong rồi ra cái bãi biển nó không có ai thì có sướng không dạ. không sướng đâu không sướng lắm đâu. cho nên em em em rất là tâm đắc cái nhìn rất là sâu sắc của anh Tuấn Anh cho nên hồi nãy trong cái lúc mà suy nghĩ về câu hỏi là ừ. như nào quản lý tài chính cá nhân tốt thì ừ. em luôn luôn muốn xuất phát từ là một cái nhìn đúng đắn về chuyện tiền bạc và quản lý nó như nào Đấy. ngay cả câu chuyện anh nói là chuyện đi du lịch có người thì tôi có đi thật là nhiều nước tôi chỉ cần tôi tới tôi check in à, tôi đã tới nơi này là xong đúng không ạ à, cũng có một vài ý kiến khác là gì đôi khi mình chỉ cần mình đi một vài nước thôi nhưng mà mình có một cái nhìn rất là sâu sắc mình rút ra được cái gì từ đó thì có khi nó là giá trị hơn là tôi đi cả trăm nước tôi rất là, Nên là chỉ, chính ra là có viên direct rồi thì là mọi người cứ gửi tiền vào thôi <laughs> chỉ số thì việc câu hỏi của duyên hỏi đấy chỉ số thì yên tâm đi chỉ số là cứ đi học thì sẽ có chỉ số vâng. ờ, nhưng mà cùng với chỉ số đó lại còn thêm những thứ khác nữa chỉ số là một thứ tốt giống kiểu mình đang quản lý chỉ số doanh nghiệp không nếu mà chúng ta cứ như thấy là cứ doanh nghiệp nào mà cứ run đúng cái chỉ số đấy thì chúng ta chỉ cần là đội ngũ phân tích chỉ cần có mỗi chạy excel ra chỉ số là chúng ta có đầu tư tốt như vậy thì à, qua các ừ, trao đổi của các ờ, chuyên gia thì chúng ta cũng thấy là cái vấn đề về tài chính cá nhân nó rất là quan trọng và điều chúng ta phải nhận ra được đó là sự đúng đắn trong tài trong tài chính cá nhân điều chúng ta thực sự cần là gì và điều chúng ta muốn có sự khác biệt vậy thì ờ, chúng ta hãy nhìn qua một vài con số về một nước rất giàu trên thế giới là nước Mỹ ờ, xem là thực chất bề ngoài là họ rất giàu có như thế nhưng thực chất trong từng cá nhân thì họ về vấn đề tài chính của họ như thế nào thì ờ, tôi có tìm hiểu một vài những con số đó là khoảng 78% trăm cá nhân ở Mỹ thì họ sống họ nói rằng họ sống trên cái tiền lương mà họ nhận được và con số này tăng so với năm năm trước đó là tăng từ 75% lên 78% Tức là tháng nào là xả hết tháng đó đấy Đúng rồi ừ, Tháng đó tiết kiệm Cái con số thứ hai đó là uh, khoảng 71% những người Mỹ là họ nợ và khoảng chỉ có 28% là họ có tài chính lành mạnh ừ. đây là cái vấn đề đáng quan tâm và ở Việt Nam thì rất là khó để lấy những con số đấy thì tôi cũng lấy một vài những số liệu ở trong cái cộng đồng của anh Quang đó là cộng đồng National ờ, Personal Finance for Happiness của anh Quang thì trong đó thì có 175 người thì có làm khảo sát về ờ, tình hình tài chính cá nhân thì chúng ta thấy là những con số là cái tỷ lệ cái tỷ lệ tiết kiệm của họ ở dưới mức 5% là rơi vào khoảng 17% từ dưới dưới từ 5 đến 10 phần trăm và rơi khoảng 13,1 phần trăm tức là nhìn vào những con số này ta thấy là cái tỷ lệ tiết kiệm hiện tại của từng cá nhân đang rất là thấp và qua đó thì tôi cũng tìm tìm hiểu có một vài những cái sai lầm trong tài chính cá nhân đó là uh, đa số mọi người đều không có mục tiêu và kế hoạch trong tài chính cụ thể thứ hai đó là không xây dựng cái quỹ dự phòng quỹ khẩn cấp khi mà gặp bất kỳ những tình huống ờ, bất chợt đến trong cuộc sống thì không thể xử lý được thứ ba đó là sử dụng ờ, sử dụng cái thẻ tín dụng không được thông minh thứ tư là không tiết chưa có không tiết kiệm cho nghỉ hưu chưa có kế hoạch cho nghỉ hưu thứ năm đó là không chưa có bảo hiểm để phòng vệ cho sức khỏe và thứ sáu đó là không để tiền làm việc tức là chưa biết cách để đầu tư để tiền để ra tiền như thế nào và thứ bảy là chi tiêu chưa có, chưa kiểm soát được tình hình chi tiêu của mình vậy thì đó là những cái một vài những con số về thực trạng tài chính thì các chuyên gia có thể bàn luận thêm về thực trạng tài chính cá nhân của chúng ta hiện nay và các sai lầm trong tài chính cá nhân và dựa vào đó thì có thể đưa ra giải pháp để nhà đầu tư có thể rút kinh nghiệm thì à, Ừ, một cái ờ, vấn đề liên quan tới thầy trình cá nhân mà anh quan sát thấy là uh, liên quan đến vấn đề chi tiêu ấy thì uh, thực ra mọi chúng ta cứ muốn mong muốn là tăng tỷ lệ tiết kiệm lên rồi hạn chế chi tiêu đi nhưng mà thực ra cái đấy nói thì dễ nhưng mà làm rất là khó <laughs> theo quan sát của em thế vì là có rất nhiều cái chi tiêu mặc dù mình nghĩ là nó là không cần thiết ấy mà mình mong mình mong muốn khách hàng là hạn chế đi ấy. nhưng ờ, thực sự là tại vì cái đấy liên quan đến hành vi của con người ấy để thay đổi hành vi của con người rất là khó mà cái hành vi đấy là tích, tích, tích lũy có khi là không chỉ trong đời này mà có từ có từ đời trước nữa cơ ừ. thì ờ, <laughs> cho nên là nhiều khi mình cứ nói là khuyên khách hàng là kiểu giảm giảm chi tiêu đi nhưng từ cái đấy rất là em nghĩ là một vấn đề rất là khó mà không biết là các ờ, anh có có chia sẻ gì để, để giải quyết kiểu giúp khách hàng thay đổi hành vi ấy, cải thiện cho tốt hơn ấy. Ừ. nói chung công nhận tùng nói cũng đúng tức là có một số thứ nó đẻ ra từ từ lúc đẻ ra như vậy vâng. à, tức là kiểu như là một, một cái trường phái thì nó hơi tập trung vào chuyện là mình đẻ ra như vậy Đấy. Dạ. thì câu hỏi là anh cũng nghĩ nhiều rất nhiều chuyện đấy là kiểu như là thế đẻ ra để ra mình là cái gì bởi vì nếu mà để ra nó là như vậy và cứ tiếp diễn là như vậy thì mình cũng như là kiểu cái máy ấy, tức là để lại để ra nó là a và cuối cùng thì lúc mà chết ấy, thì nó là là a phẩy là loại thế tức là mình cứ tự động và thế là chết ở ở a phẩy thế thì nếu mà giả sử như thế thật ấy thì cuối cùng thì mình mình sống để làm gì bởi vì nếu mà nó cứ auto thì nó chạy suốt đến tận cuối cùng là phải thế không mình chết luôn thì mình cũng trả vâng. ra quyết định gì cả thì ý nói đây tức là đồng ý tức là có một cái chuyện là chúng ta đẻ ra chúng ta đã có như vậy rồi nếu mà mọi người có thể để ý ví dụ như là não phụ nữ với não đàn ông cũng rất là khác nhau ờ, nói chi tiết ví dụ chơi phụ nữ trước đi chẳng hạn như thế thì à, não phụ nữ thì là có một cái tư duy mà đại loại gần như 100% não phụ nữ sẽ tư duy khi mà đi mua hàng á đấy là tư duy matching đặc biệt là color màu rồi mọi người sẽ nhìn thấy là em Dương sẽ mặc một cái gì đấy rất matching với nhau đấy là một cái sự auto thì ví dụ như tuấn anh mà người là người bán hàng ấy thì tuần anh duyên vào cái thì anh sẽ tặng cho em luôn một cái một cái tí uh, ờ, ờ, khăn màu uh, màu màu be chẳng hạn như thế xong anh sẽ tư vấn em tiếp là sẽ có một cái áo một một sữa mấy cái áo đấy là hơi đắt hơn ừ. cái kia là anh tặng hết rồi tặng thì tất nhiên lấy thôi tự ý là não não người build in là đã có một số các cái pleasure các cái số cái điểm mình cảm thấy rất là thích và vâng. và cái quá trình chi tiêu hầu như sẽ đến từ cảm xúc có nghĩa là chúng ta sẽ chi tiêu một cái thứ gì đấy và chúng ta làm thế là instantly ngay tại lúc đó là sẽ mang lại cho mình cảm xúc tích cực ngay tại lúc đó ờ, nói như thế không phải là anh tư vấn được cho tùng là là kiểu như là em tiết kiệm được luôn như anh đang nói là thử thử tư duy là theo là cái việc mà mua hàng nó là một cái quá trình thì người nào mà càng kéo cái quá trình đấy giãn ra nó không đóng cục thành một lần mà nó giãn ra này vâng. thì người đó càng có xác suất xác suất để giảm chi đi xuống vâng. để ít ra mình có nghĩ một tí vâng. chứ bình thường là tất cả mọi người đều đều đều đều nghĩ rằng là thời điểm mua nó chỉ là một thời điểm một point of time nó một đúng một lúc moment đấy vâng. đặc biệt những người nào mua hàng có cảm xúc thì nếu mà anh có lời khuyên nên khuyên thế tức là đừng quyết định tại moment đấy cố gắng kéo thời gian nó dài ra một xíu thôi wow. Vâng. hoặc là giả vờ đi hoặc là làm nào để, <laughs> để đừng quyết định ngay thì đã là tốt lắm rồi đấy Trời, tốt lắm rồi đấy còn anh đồng ý anh chia sẻ với tôi là là, là khó tiếp uh, ờ, tiếp để mà giảm chi hoặc là chi hiệu quả là cả một vấn đề đồng vâng. ý mà còn chắc là có nhiều cái cho Hoàng phải có nhiều cái nữa vâng <laughs> nhiều cái đấy thì rất là nhiều rồi ờ, ở đây mình ờ, mình sẽ giải quyết từng từng vấn đề một nha cho nó clear trước nhé à, còn cái câu hỏi của Tùng thì tí nữa mình anh cũng sẽ có một vài cái cái quan điểm để chia sẻ thêm dạ. đầu tiên là mời tờ hỏi là uh, thực trạng về tình tài chính cá nhân của con người hiện nay và dẫn đến cái chủ đề chính hôm nay là những sai lầm thường gặp là như nào dạ. thế thì uh, hồi nãy trên slide cũng có một vài cái uh, gợi ý về sai lầm rồi mình nhìn trên slide đó thì nó hơi thiên về cái cái cái, cái hiện tượng cái hành vi Ờ, nó cụ thể còn ở đây thì mình muốn khái quát nó thành những cái um, những cái mà kiểu mang tính chất là cái tư tưởng và, và cái con người họ suy nghĩ như vậy Đó. thì khái quát lại thì thấy có xấu cái cái cái sai lầm kinh điển sau đây này đầu tiên là mình thấy là mọi người rất hay nhầm lẫn giữa cái giá trị của tiền bạc với lại gọi là cái hạnh phúc của họ như này Đấy. bằng chứng cho thấy là cái hồi cách đây độ hai tuần thôi mình mới làm một cái một cái buổi chia sẻ qua qua livestream chào các bạn sinh viên ờ, trường học viện ngân hàng mới đây thôi tôi nghe là thì hôm đó mới survey thử các bạn đó. bảo là các bạn nghĩ như nào về giá trị của tiền bạc đóng góp cho hạnh phúc và nếu mà phải chọn giữa tiền với hạnh phúc thì bạn chọn như nào thì rất là ngạc nhiên là cực kỳ nhiều bạn uh, sinh viên hôm đó và đặc biệt là sinh viên nữ nha chọn tiền rất nhiều bạn luôn các bạn nam thì có vẻ như là các bạn cân bằng hơn chút và chọn hạnh phúc khá nhiều nhưng riêng nữ là, là em thấy là tỷ lệ rất cao là, là chọn tiền Đấy, thì thì à, đương nhiên là mình tôn trọng hoàn toàn cái sự lựa chọn đó nhưng ít nhất là những người đó phải thực sự hiểu được sâu xa cái sự lựa chọn của họ lúc cuối cùng nó sẽ như nào Đấy. thì cái đó mình cho rằng là cái việc mà hiểu rõ được cái giá trị của tiền nó đóng góp như nào về hạnh phúc cái đó là cái điều rất là quan trọng mà mình thấy rằng rất là nhiều người nhầm lẫn cái chuyện như vậy cái thứ hai là uh, khi mà gặp rất nhiều khách hàng để tư vấn làm việc này kêu quan các loại thì mình phát hiện ra là rất nhiều người không bao giờ có một cái mục tiêu gì cụ thể cuộc đời của họ là cứ để trôi lên thôi với họ là gì tự do tài chính là gì tôi đi làm bây giờ tôi có lương lương cao đúng không chi tiêu cũng cao nhưng mà thấy ok cuộc sống vẫn vậy thế là ổn rồi họ không hề có một cái mục tiêu là ok tôi phải xây dựng các loại tài sản như cách của VNRX đang tiếp cận đúng không ạ ta phải có cái tháp xây dựng tài sản phòng vệ rồi bảo hiểm rồi à, tài sản cho hưu trí rồi tài sản theo mục tiêu họ không bao giờ có những cái suy nghĩ như vậy luôn đó là cái mà cũng dẫn đến khá nhiều cái sai lầm trong trong trong tài chính cá nhân một cái thứ ba nữa thì cái này một phần là tí nữa sẽ liên quan đến câu chuyện của Tùng nữa là tại sao mà bây giờ con người mình sinh ra là mình bị cả một cái cái gen cả một cái môi trường xã hội ảnh hưởng luôn thì chính trong cái môi trường hiện tại là cái tâm lý và chuộng tiêu dùng thích thỏa mãn những cái nhu cầu của mình cảm xúc của mình hơn là theo kiểu là phải dành dụng gì đó cho tương lai là mọi người sẽ lựa chọn cái hiện tại trước đó là cũng là một cái mà mình cho là nó ảnh hưởng đến cái quản lý tài chính cá nhân của họ à, thêm một cái tâm lý nữa là xuất phát từ cái cái kiểu mà muốn thỏa mãn cho mình mà thì bây giờ làm sao để có tiền thì lại muốn làm giàu nhanh đó rất nhiều câu chuyện đấy ai cũng chăm chăm là thị trường chứng khoán như làm sao tôi vào tôi nhân đôi nhân ba tài khoản thật là nhanh thì dĩ nhiên là cái gì nó cũng có cái quan hệ nhân quả của nó hết Đấy, không có cái gì nó dễ dàng như vậy được thì hậu quả nó sẽ là điều tất yếu thôi và cuối cùng là một cái sai lầm kinh điển mà nó bao trùm tất cả các cái sai lầm trước đó là ông không có ý thức về cái tầm quan trọng của quản lý tài chính cá nhân và để trau dồi kiến thức cho mình từ cái đó để mà như hồi nãy em có chia sẻ ở phần đầu người ta phải có một cái nhìn đúng đắn về cái chuyện đó thì người ta mới có thể làm đúng được thì nó có sáu cái sai lầm kinh điển là như vậy còn với lại câu à, hồi nãy có một câu hỏi của của Tùng mà Tùng cũng đặt ra nó cũng hơi sớm tí nhưng mà tôi đặt ra đây thì mình cũng thảo luận luôn tức là Tùng cũng quan sát là nói thì dễ đúng không những cái điều chúng ta vừa nói này nhưng mà làm sao để làm thì rất là khó và thậm chí Tùng cũng đưa ra một cái nhận định mà rất là kinh khủng nữa tức là cái khi thói ăn đã từ bao nhiêu kiếp trước <laughs> sinh ra nó đã bị như vậy rồi đúng không ạ đấy thì ờ, thì mình nghĩ là phần nào nó cũng đúng ví dụ mình là người theo đạo Phật thì mình nghĩ là cái con người của mình là từ vô lượng kiếp nó tích lại cái nghiệp của mình ở giai đoạn này cho nên tại sao các những em bé sinh ra là rất thông minh mà ngay từ nhỏ là đã xuất gia đi đi tu luôn là vì nó là như vậy công nhận là như thế thật thì mình nghĩ lại là mình thấy như này này cái con người mình sinh ra là nó xuất phát từ cái gen cái gen nó tích tụ từ không phải từ mỗi bố mẹ mình ông bà mình đâu mà là từ cái tổ tiên con người của ta từ bao nhiêu lâu đến bây giờ luôn con người mình là vốn là tham lam là điều chắc chắc luôn và đặc biệt là đặc đó là đầu tiên là từ cái gen thứ hai là ta sinh từ nhỏ lớn trong một cái môi trường đúng không ạ ta dạy được từ nhỏ lớn đúng không? chứng kiến xung quanh ai cũng khát khao rất là khủng khiếp về chuyện tiền bạc đúng không ạ mình không coi đó là việc xấu nha nhưng mà ý là nếu mà chúng ta không có một cái sự cân bằng Đấy, thì thì chắc chắn là mình sẽ bị cuốn theo trong cái chuyện như vậy nhưng mà nói như thế không có nghĩa là thôi tôi chết là tôi sinh ra là cái nghiệp tôi thế là tôi tèo luôn không phải đâu mà cái sự chủ động của mình á, nó có ý nghĩa cực kỳ lớn luôn Đấy, chính, nhưng mà nhưng mà mình vẫn cho rằng như này này cho rằng là con người của mình á, nói chung là phải có một cái sự nỗ lực cải biến những cái thứ đó thì nó mới được chứ còn để tự nhiên thì về cơ bản nó sẽ tệ về cơ bản để tự nhiên nó sẽ tệ vì, vì môi trường như thế nó sẽ bị ảnh hưởng đến mình chính vì thế mà mới cần có những uh, chuyên gia về tài chính cá nhân làm các cái lớp chia sẻ đúng không training coaching các thể loại thì mới giúp cho người ta từ cái chỗ là không có cái quan điểm đúng đắn không có cái hành động đúng đắn đúng không thì bắt đầu mới có một cái hành động cái nhìn đúng rồi sau bắt đầu từ đó thiết lập cái um, động lực như nào phải đưa ra một cái chương trình để cải biến thì lúc đó con người ta mới trở nên tốt được em xin lỗi với bạn tôi ạ cái gì mình cũng phải có một hết. cái um, có một cái chuyện này mọi người sẽ thấy hình dung cái điều đấy rất là sáng tỏ luôn đấy là, um, nếu mà mọi người thử nhớ lại cái lần đầu tiên mà người đi làm ở một công ty mới ở một cái chỗ mới cái ngày hôm đấy mà khi mà đi làm thì mình rất là tò mò và mình biết chính xác ủa hôm nay hôm nay cái chỗ này chỗ này chỗ, chỗ này nó đẹp thế nhỉ nó khác mình nghĩ chỗ này có cái cây này chỗ này có cái tivi này cô cái anh này anh trông đẹp trai này cô kia cô xinh gái thế ừ. trên đường về có khi là nhớ luôn cả cái đèn xanh đèn đỏ nó trông nào cũng rất là kỳ lạ rất là tò mò nhưng mà cứ làm nó một năm thôi trên đường về mình không thể nhớ được một cái gì cả mình như một cái máy mình đi về nhà cái là mình bùng phát tự nhiên chậm bắt là cảm thấy ở giữa nhà đang ngồi giữa cái bàn rồi ừ. thế là vì chúng nó rơi vào cái chế độ là chế độ tự động thì trong cái chế độ tự động đấy thì nó cũng có cái sung sướng của nó tức là lúc đó chúng ta là đang ở một cái chế độ tự động thì tự động cũng sướng mà tức là chúng ta có lương rồi chúng tiêu rồi chúng ta tiêu không phải nghĩ nếu mà gọi là tiêu mà không phải nghĩ mà là mà là tài chính cá nhân ấy thì nói như quang cũng rất rất là hợp lý là cái đấy thường là sẽ sai ừ. thường là sai không không không, không nói là nói ra nhưng mà xin phép là nói là thường là sai ừ, đúng với cái đó là nó là chế độ auto của, của của của chúng ta rồi thế thì đấy quay lại tới cái, cái vấn đề là thế nên ờ, tuấn anh mới bảo là mọi người là uh, là liệu là trên cuộc đời này là chúng ta cái cái cái, cái gọi là nỗ lực nữa nhỉ quan ừ. gọi là nỗ lực thì cái progress cái cái mà cải biến đó thì mới là thật sự chân ý nghĩa còn nếu mà chúng ta cứ auto luôn từ đầu đến cuối thì các bản uh, ờ, background của Tuấn Anh cũng giống như thường là là là, là công nghệ thì mình có một suy nghĩ này thật sự nó hơi thẳng thắn nhưng cũng nói thẳng tức là nếu như chúng ta là một cái máy và ờ, như thế thì đời chúng ta có thể tua được như kiểu ấn nút tua ấy, bởi vì chúng ta là cái máy mà thì chúng ta có thể ấn nút tua rè nó phát đến tận cuối đời luôn bởi vì cả đời nó như thế mà tua nhanh đi cho nó nhanh tua vì hào phát thì rè đến lúc cuối luôn lúc ờ, cuối chết luôn rồi tiếp tục nữa lại tiếp tục là mình nhân thêm vài kiếp nữa lại lại vài kiếp nữa chúng ta cứ sống auto như thế thì chúng ta cũng tua thêm thêm vài kiếp nữa thì cũng thế thành ra thì tôi đang nghĩ là nghĩ nhiều việc này thì thấy không ý nghĩa lắm bởi vì nếu mà đời mình mà tua được như thế thì mình mình tự thấy mình không ý nghĩa gì cả thì, thì thôi mình cố gắng thay đổi một tí thôi kiếp này thay đổi một tí thôi rồi, rồi lại làm tiếp vậy rồi đúng là khó còn ghi nhận là rất khó và thế nên cần coaching rồi cần người đi kèm cần tài liệu anh anh nói làm nhớ cái câu của Benjamin Franklin ấy, ông nói là à, một trong những founder của Mỹ ông nói là kiểu con người mình sống đến chết ở năm 25 tuổi nhưng mà đến năm 70 tuổi mới chôn ấy ừ. là <laughs> mình để dòng kề cái trôi lên và vâng, ừ. kề lại à liên liên quan đến cái chỗ mà thay đổi hành vi à, nãy Tùng nói là vâng. thay đổi hành vi Duyên, vâng. em chiếu cái màn hình desktop của em anh, anh chia sẻ luôn cái màn hình desktop <laughs> tức là nó có một cái logic tiếp cận đấy chứ không phải đùa đâu đây nhá đây là một chuyên gia về về coaching tên là Tony Robbins đúng không một người mà có sức ảnh hưởng đến hơn 50 triệu người trên thế giới này luôn à, ông ấy đưa ra một cái mô thức để mà giúp người ta có thể thay đổi hành vi được như nào thì đầu tiên nhé ví dụ như Tùng nói về chuyện là bây giờ muốn thay đổi cái thói quen quản lý tài chính cá nhân rất là tệ à. thành cái tốt hơn à. khi mà Tùng nói như vậy á, thì nó chỉ là một giấc mơ thôi à. đúng không đã nhưng mà cái cách tiếp cận ở cái level tiếp theo là hãy hãy hãy hình dung về nó hãy tưởng tượng về nó tức là ví dụ nếu mà anh coach cho Tùng anh sẽ hỏi là nếu mà giả sử trong vòng 6 tháng tới mà em được anh coach về thói quen tài chính đúng không mà em đạt được mục tiêu em quản lý tài chính tốt hơn này kia vân vân các bạn. thì khi đạt được điều đó thì em hình dung em sẽ thấy em như thế nào à. lúc đó nó sẽ như thế nào à. cái cảm giác của em nó có hạnh phúc như nào mọi người sẽ nghĩ gì về em gia đình em nói gì về em về cái chuyện như vậy khi em em có một thói quen tài chính tốt hơn và cải thiện được tài chính gia đình mình à. đấy khi tôi hình dung như vậy thì tự nhiên là nó nó nó, nó biến từ cái chỗ chỉ giấc mơ thôi thành là cái xác suất cao hơn để mình có thể làm được vì động lực của mình lúc đó nó sẽ nâng cao lên rất là nhiều à. đúng không ạ trong khi nếu mà mình không làm thì tài chính tài chính này ngày càng tệ à. rồi xong bắt đầu ta lại thêm một bước nữa là sau khi hình dung động lực lớn ra rồi bây giờ ta phải có một cái chương trình hẹn hoi kế hoạch hành động đấy thế bây giờ từ đó đó thì anh với em sẽ có một cái chương trình với nhau nhé em tăng saving rate lên thì như thế nào mỗi tháng em sẽ làm như thế nào vào thời gian nào cái cách tiết kiệm của em như thế nào nó phải rất là cụ thể đấy và có người follow up cùng thì lúc đó tự nhiên em sẽ thay đổi hành vi và em biến thành hành động cao hơn hẳn luôn đây là một mô thức mà đã áp dụng rất là thành công à. Vậy thì nếu như mà áp dụng vào cuộc sống thực tiễn của các panelist thì các panelist có thể chia sẻ là mình đã từng gặp những sai lầm gì trong việc à, cái kế hoạch tài chính cá nhân của mình và cái bài học sau những cái sai lầm đó là gì? Bài học. Thế anh thì anh áp dụng cho chính nhà anh tức là trong gia đình thì anh áp dụng ở một cái quy mô khác là quy mô quan hệ vợ chồng. Tức là lúc đầu hai vợ chồng lấy nhau ấy thì lúc đầu mình cá nhân này gặp rất là khó khăn bởi vì năm đấy là năm gần giống năm vừa qua năm 2008 Em vào đúng đến rồi anh Năm 2008 Không tưởng tượng nó rất là khủng khiếp cho cái những cái người mà người ta yêu thích chứng khoán ừ. vì nó nó dập tắt mọi cái hy vọng về chuyện kể cả là cơ bản hồi đấy chắc là không còn ai nói đến cơ bản nữa luôn vì cổ phiếu nó xuống là một phần năm một phần sáu gì đấy loại ừ. loại đấy Thế lúc đấy FPT giá 660 nghìn gì đấy thì có thể lúc cuối cùng nó xuống chắc không nổi được một phần 10 một phần 20 mất thì ờ, thì lúc đó thì thì anh được vợ nuôi đó, ờ, thế sau sau đó thì như là vợ là một chủ lực tài chính khoảng tầm vài năm nên được sống nhờ vợ à, thế thì về sau thì cái các cái câu chuyện hai vợ chồng đến lúc sát ao là như vậy thế sau đó cái câu chuyện về tài chính gần như hai vợ chồng không nói chuyện với nhau nhiều nó chỉ là gần như là rất là mơ hồ về sau này thì anh đã áp dụng cái đấy chính là với vợ mình anh áp dụng với vợ anh hai vợ chồng có kế hoạch tài chính rất là rõ ràng rõ ràng không phải để va chạm đến câu chuyện là người Việt Nam thì hay là nếu mà rõ ràng quá thì lại hay bị là bảo là hai vợ chồng thân nhau và tự nhiên phải Ờ, phân bổ tiền bạc các thứ nó rõ ràng quá thì nghe nó hơi kiểu sằng phẳng sằng phẳng quá nhưng thực ra không phải bởi vì cái cái sự rõ ràng đấy tự nhiên hai hai người lại hạnh phúc hơn thế thì khi mà mình đã dụng thì là vợ mình lại chi tiêu rất là lạm chi cá nhân anh thì không không bao giờ lạm chi um, sau đó một thời gian thì tự nhiên bây giờ vợ anh thì lại thành ra là một người kiểu như là còn còn còn kiểm soát hơn tốt hơn cả mình đấy thì nếu mà áp dụng cho cho cho cho cho, cho chính anh thì anh đã coach được một người rất là dạ đến bây giờ anh rất là tự hào <laughs> đến bây giờ anh rất là tự hào là anh coach được một người là người người thân nhất của mình người thân nhất của mình là vợ mình thì là à, người đấy là từ cái lúc mà chi tiêu mua quần áo ấy thì là gần như là ở một cái chế độ auto tức một tuần là mua hai bộ mặc dù ờ, thu nhập của vợ anh rất là tốt đủ để ngoại trừ cái vấn đề quần áo thì vợ anh không có vấn đề gì khác nhưng mà cái, cái cái chi đó là làm cho mình cảm thấy thật sự đây là lần đầu tiên trong đời anh em cảm thấy một cái người nào đấy mà chi càng nhiều thì càng tăng nhu cầu chứ người ta nghĩ rằng là nếu mà tăng chi thì nhu cầu đấy được đáp ứng và cái nhu cầu đấy nó phải dừng lại chứ đúng không à. toán mà nói thì mình nghĩ là như thế nhưng thực ra không phải nếu tăng chi xong rồi nhu cầu nó lại tăng lên nữa nó tăng lên nữa rồi nó tăng lên nữa cơ chứ nó không phải là tăng chi là ví dụ như là um, nhu cầu của của tôi là a và tôi tăng cái chi đấy thì, thì nhu cầu của tôi tụt xuống đúng không phải rất nhiều nhu cầu của chúng ta là càng bỏ tiền thêm vào nó lại càng mở rất nữa thì thì cái study của anh rất là mừng là là, là, là có vợ anh là là người là người đấy thì là đến bây giờ thì là hai vợ chồng thì cũng thống nhất là kiểu như là nó giống như trở thành một cái nguyên tắc thì cứ khi mà có nguyên tắc thì tự nhiên soi dọi vào thì tự nhiên mình lại nhìn thấy rằng là kiểm soát được ừ, thế anh nghĩ là ai cái mà anh áp dụng là anh áp dụng cho chính khách hàng của anh là vợ luôn <laughs> vậy còn anh Tùng với anh Quang thì sao những cái ờ, lỗi lỗi sai trong tài chính cá nhân của mình đã từng anh đã từng gặp là gì để chia sẻ cho với nhà đầu tư anh Tùng ừ, anh thì ờ, giống như anh chia sẻ lúc đầu ấy và tức là lúc đấy mình thực ra mình hoàn toàn chưa chưa tìm hiểu gì về tài chính cá nhân đấy và cái việc mà mình ví dụ như là mình chi tiêu tiết kiệm các thứ hoàn toàn đấy là do thói quen từ bố mẹ ừ. Ừ, mình để lại nhưng mà khi mà gặp cái tình huống phát sinh mới ví dụ như là như như tùng vừa chia sẻ là mình ờ, trong cuộc sống có những cái xáo trộn đấy thì mình trong cái trong cái playbook trong cái hướng dẫn của mình không có cái nào để để mình giải quyết cái tình huống đấy thì những nếu mà mình khi mà mình chưa kế hoạch tài chính mình chưa có mình xác định là với, với tình huống này thì mình sẽ xử lý như này thì lúc đấy mình gặp rất nhiều khó khăn đúng là không có kế hoạch và mình không có một cái kiến thức gì về tài chính cá nhân cả mà mình hoàn toàn hoàn toàn theo thói quen thì gặp cái tình huống rất là khó khăn và cái này rất là nguy hiểm nếu mà um, trong đầu tư trong đầu tư mà chúng ta làm rơi vào tình huống đấy thì rất là nguy hiểm vì vì sao tại vì là khi mà trong đầu tư ấy, thì nó có rất là nhiều cái cái input thông tin cái cái cái noise cái thị trường nó đưa rất nhiều cái input chúng ta và nếu mà chúng ta không có một kế hoạch gì không có một cái chiến lược gì rõ ràng ấy thì người này nói này thì chúng ta nghe thấy hợp lý chúng ta làm đến lúc cái thị trường nó phản ứng theo kiểu khác thì chúng ta bị thị trường dẫn dắt và dẫn tới là cái kết quả đầu tư có thể rất là tệ đó cái thứ hai nữa là cũng liên quan đến cái trường hợp đầu tư ấy là tại vì nếu mà chúng ta không có kiến thức và chúng ta không có kinh nghiệm đầu tư thì khi mà kỳ vọng của chúng ta vào trong thị trường là giống như anh Quang nói nhiều người muốn kiểu vào thị trường muốn làm giàu nhanh ấy. Ừ. thì họ họ dễ dễ cái ảo tưởng là kiểu chúng ta dễ dàng có được thành công nhanh chóng thì nếu mà chúng ta đặt kế hoạch trên một cái cơ sở lý luận nó bị sai thì <laughs> thì thì, thì rất là khó để chúng ta đạt được cái, cái mục tiêu của mình thì đấy là cái mấy cái anh ý anh nghĩ ra biết anh Quang không nên, nên cái quả cái mục tiêu ấy à thì ờ, uh, kết mỗi một lần mình nói mục tiêu thị trường đặc biệt thị trường tài chính thì có một cái câu mà rất là hay nhà đầu tư hay hay hỏi đấy là một số nhà đầu tư hỏi là kiểu thị thị trường tài, ờ, tài chính thì giống như là đánh bạc thì thì cái mục tiêu ấy nó rất là quan trọng ở chỗ nữa tức là này tức là mọi người thì cứ hay bảo là cái kiểu như là sòng sòng bạc với người chơi ấy thì là nếu mà hỏi nhanh ấy thì mọi người bảo là sòng bạc với người chơi thì ai có lợi thế hơn ấy vâng. thì mọi người sẽ trả lời là Tùng trả lời là cái gì lợi thế hơn sòng bạc với người chơi thì bên nào lợi thế hơn sòng bạc lợi thế hơn nha ừ rất nhiều người sẽ trả lời rất nhanh là sòng bạc có lợi thế hơn nhưng sự thật một cái sự thật rất bất ngờ là người chơi mới là người lợi thế hơn và vì sao anh vì người chơi có một cái quyền là quyền tôi không chơi nữa ừ. và sòng bạc thực ra bản chất là công cụ ừ. vì tại sao nó liên quan đến vấn đề mục tiêu khi mà chúng ta biết rõ rằng là chúng ta sử dụng thị trường tài chính chúng ta sử dụng sản phẩm tài chính như là một cái công cụ để chúng ta tiến đến mục tiêu của chúng ta thì khi nào chúng ta đạt được mục tiêu chúng ta dừng lại ở đại tại đó và chúng ta có thể đứng dậy chúng ta cho phép chúng ta đứng dậy chúng ta chỉ nhận được đúng cái phần mà chúng ta xứng đáng nhận thôi nhưng mà à, hầu hết tất cả đặc biệt là các trader trên thị trường tài chính đều nghĩ rằng là nếu mà cái trade trước là trade thắng thì cái trade sau nó sẽ là một cái trade thắng và điều đó thì cực kỳ là phi lý ở trên góc độ toán học đúng không ạ Ờ, cực kỳ là phi lý về trên ờ, giá độ là tăng học bởi vì nếu mà chết trước chúng tháng thì cái chết sau xác suất chúng ta là uh, ờ, phải là bớt thắng Đấy. thì là để đấy giúp là chúng ta là, là, là cái mục tiêu nó rất là quan trọng ở chỗ đó vâng. đấy là chính là sai lầm của anh nếu mà bảo là sai lầm của anh thì chính là sai lầm của anh 2008 nó như thế vâng. tức là anh bắt đầu thị trường chứng khoán mang lại cho anh một triệu đô đầu tiên vâng. và sau đó thì ngay sau đó chỉ cần một năm thôi để à, từ một triệu đô anh có uh, chuyển thành con số âm à. trong vòng có một năm thôi rất là khủng khiếp ừ. trong vòng một năm ừ. nếu mà bảo là sai lầm bởi vì hồi đấy anh không có cái cái cái cái cái, cái mục tiêu nào cả vâng. hồi đó mình là càng kiếm nhiều tiền thì càng là cho mình thích là mình muốn kiếm, kiếm được nhiều tiền hơn nữa vâng. hồi đấy kiếm tiền dễ đến mức tức là mọi người cứ hình dung rằng là một ngày thôi thì bằng khoảng tầm cả chục tháng lương của một cái người mà ngang kiểu kiểu cùng thế hệ với mình rồi vâng. thì mình thấy vâng. thích quá à, mọi người có thể nhớ nữa là thời đó chính là thời mà của các anh các chị làm FPT có một cái bảo là bây giờ đi làm FPT làm gì nữa bây giờ cả rồi. FPT là là là chị phụ phú người đó việc mà lúc không muốn đi làm nữa thấy đồng tiền vô nghĩa <laughs> tiền vô nghĩa chúng ta lúc đấy thì tất cả ờ, chúng ta làm gì có mục tiêu gì đâu chúng ta chỉ có mục tiêu kiếm nhiều tiền hơn nữa và gọi gọi kiếm nhiều tiền hơn gọi được gọi là mục tiêu thì thì không hợp lý lắm coi nhỉ dạ, vâng. càng ngày càng kiếm nhiều tiền hơn nữa thì có vẻ không phải mục tiêu đúng không em thì hồi nãy em cũng trong cái phần đầu em cũng chia sẻ rồi đấy em cũng mắc cái sai lầm đúng là cái giai đoạn đó luôn nhưng mà bây giờ khi mà mình ngẫm lại thì mình thấy là là em muốn đi tìm cái cái cái lỗi nó nó nó đằng sau cái lỗi cơ tức là nó có một cái mô hình nó vẽ cái cây ở trên là lá hoa quả nhá ở dưới là cái gốc rễ đúng không ạ thế nếu mà mình chỉ nhìn cái hiện tượng mình bị mắc những cái sai lầm tài chính thôi mà ta không đi truy tìm cái nguyên nhân thực sự sâu xa phía bên dưới đấy thì thì thì có một người đã giúp chúng ta nhìn cái góc khác đó chính là đức phật ấy. đức phật ngày xưa là nhìn mọi thứ nó phải từ từ nhân cơ đấy thế thì thì nó có ba cái trụ cột rất là quan trọng trong cái logic của nó là nghiệm lại thành là giới định với lại tuệ thôi chính là cái chỗ đó thôi đấy, đúng không ạ thế thì ví dụ như từ phía phía giới chẳng hạn là là mình không kiểm soát được cái tâm tham của mình cái sự tham lam khao khát tiền bạc cái lúc mà em vào bên tài chính đầu khí ấy, chưa biết là, là thị trường tài chính nó như nào chỉ nghe một cái tuyên truyền lại thôi là các nhân viên của bên hệ thống tài chính dầu khí là đến cái cô uh, làm ờ, giúp việc lao công cũng có thể kiếm được tiền tỷ cơ đấy người ta kể lại những cái giai thoại như vậy là mình nghe xong là mình đầu kích cái tâm tham của mình lên khủng khiếp luôn thế thì thì bắt đầu từ cái chỗ đó mình bản chất là do mình không có trí tuệ mình không có trí tuệ mình không có biết gì về về chuyện là à, quản lý tài chính là nó như thế nào đầu tư nó phải làm sao rủi ro là gì mà là con số zero đã không có trí tuệ rồi mà lại là một cái tâm tham khủng khiếp thì hậu quả là điều chắc chắn đó. không có gì phải, phải lăn tăn được cái chuyện này. đã cho nên là quay lại câu chuyện thế thì cái sau này cái phương án xử lý là cũng rất là may cho em là cái thời điểm mà em được cậu bạn đó cậu thấy cũng thấy thương mình thế, <laughs> em ra có vẻ struggle tại hai cuốn sách đó thì cái thời điểm mà em tìm hiểu về tỉnh kinh doanh cũng cũng đúng là thời điểm mà em tìm hiểu về đạo Phật luôn thật Đấy, thì khi cầm hai cái đó nó cầm bài lại thì mình vừa có kiến thức mình lại vừa có được ừ, những cái trí tuệ để mình kiểm soát được cái, cái sự tham lam của mình thì nó giải quyết được gốc rễ của vấn đề hơn là chỉ chỉ fix những cái thứ về hiện tượng à, em hiểu tức là muốn giải bài toán về tài chính cá nhân là anh Quang khuyên đi thiền đi học thiền <laughs> không đó, đó là cách của anh thôi chứ chưa chắc nó đã phù hợp với người khác đúng không không nhất thiết là như vậy nhưng anh thấy cái điều đó nó bất với anh thôi, ý vậy thôi thì cũng từ ý như anh Tuấn Anh vừa nói thì em thấy là trên thực tế thì rất nhiều bạn là đang có suy nghĩ tư tưởng là thu càng à, tức là cái thu nhập của mình càng cao ấy thì cái nguồn chi của mình cũng tỷ lệ thuận theo thu nhập ừ. đấy là một cái suy nghĩ rất là sai lầm có thể apply sai của chính là cái thuyết mấy cái lọ có rất nhiều người đọc cái thuyết ờ, bảy cái lọ ừ. sau đó mọi người nghĩ là cái tỷ lệ đó là tỷ lệ vàng mọi người không tự trả lời rằng là tỷ lệ đó nó chỉ đúng ở trong cái một cái mức tiêu chuẩn ừ em cá nhân em là em trên thực tế em không fit vào bất cứ một mô hình nào các mô hình sáu cái hũ này rồi mô hình năm mươi hai mươi ba mươi này các loại mô hình với em tất cả các mô hình không có mô hình nào tuyệt đối đúng tuyệt đối sai hết nó có thể đúng với người này nhưng chưa chắc đúng với người khác quan điểm của em là mình cứ học một thứ một ít và mình thấy cái gì nó quốc cho mình đúng không ạ mình trải nghiệm mình thấy nó ok thì mình nên dùng cái đó không nên bị cứng nhắc của bất kỳ một mô hình nào quan điểm của em là như Vậy thì cái ờ, giải pháp để các chuyên gia nói ra đây là cái điều quan trọng nhất là ờ, mỗi chúng ta phải nhận diện được cái vấn đề cái nhu cầu của mình sau đó thì chúng ta phải lên được cái mục tiêu trong cái tài chính cá nhân rồi lên kế hoạch và thực hiện và nếu như mà chúng ta nhận diện được vấn đề mà nó là những cái thói quen xấu thì chúng ta hãy chuyển biến nó thành những thói quen tốt để có thể tạo cái um, tài chính cá nhân nó bền vững vậy chúng ta hãy cùng xem một vài những cái trường hợp những cái case study trong chương trình uh, uh, người giao hạt sức khỏe tài chính của chúng tôi có nhận được từ một vài uh, khách hàng thứ nhất đó là cái trường hợp của chị Kim Dung ở thành phố Hồ Chí Minh em chỉ việc lại lên cho nó to hơn tí à, thì chị Kim Dung có nói là chị Kim Dung mỗi tháng thì thu nhập khoảng độ 26 đến 27 triệu và nhưng mà chị Kim Dung thì chưa biết đầu tư vào đâu và không tiết kiệm được nhiều lắm và đợt vừa rồi thì chị có mua một căn hộ trị giá khoảng 1,2 tỷ nhưng mà tuy nhiên thì còn nợ khoảng 500 triệu và mỗi tháng thì trả tiền gốc là 2,5 triệu và trả lãi là 3,5 triệu tức là mỗi tháng chị phải bỏ ra là 6 triệu để trả cả gốc lẫn lãi và cái tài khoản của chị thì có khoảng 150 triệu nhưng mà chưa muốn trả ngân hàng thì uh, hiện tại thì cái công việc của chị Kim Dung thì đang uh, cái cái chỗ làm thì đang bị xa so với cái căn nhà mà chị mua thì chị Kim Dung có ý định là sẽ uh, cho thuê cái căn nhà này là mỗi tháng 7 đến 8 triệu thì có thể là cái khoản tiền này sẽ trả được cho cái tiền gốc và tiền lãi hàng tháng chị và ừ, chị Kim Dung cũng rất là quan tâm đến cái lĩnh vực đầu tư nhưng mà chưa biết đầu tư như thế nào và uh, không còn cái Ngoài ra thì ờ, chị Kim Dung cũng chia sẻ chị không có khoản nợ nào khác ngoài khoản nợ là mua nhà và cũng không có tài sản nào khác tài sản như tài sản phòng vệ hay tài sản trong kế hoạch đầu tư của mình thì các chuyên gia có thể cho ý kiến để chị Kim Dung có thể xây một cái kế hoạch tài chính tốt nhất mời anh Quang có thể chia vâng. sẻ cho mọi người. Cho mọi người nghỉ trước anh. Vâng, anh, mời tất cả các ờ, chuyên gia cùng suy nghĩ. Anh thì anh thấy này tức là cái cách tiếp cận của anh về kế hoạch tài chính ấy, thì là các bản chất là có rất nhiều cách cách và tiếp cận khác nhau. Cách niệm chi tiết nhất là cách là chúng ta phải hướng mục tiêu. là đối với anh thì anh rất là tôn trọng khách hàng trong việc là cái, cái mục tiêu đó của khách hàng lên thứ tự ưu tiên mục tiêu của chúng ta là gì trong trường hợp này thì chị Kim Dung này thì là không không đủ thông tin là chị này có cái mục tiêu gì đấy và mức độ ưu tiên mục tiêu đấy như thế nào nói thử ví dụ trong lúc này thì chị Kim Dung này có con chẳng hạn và tập tức, lập tức ngay tức như kiểu Tùng mới nói một thông tin mới vào thôi ngay lập tức tất cả các cái ưu tiên cũ nó thay đổi thế vậy thì đối với những người mà đưa cho anh ít thông tin thiếu, thiếu thông tin thì anh sẽ có một cái tư vấn là đi từ trong ra thì trong ra đấy là cái, cái gì có khả năng thực hiện được ở lúc này à. thì mấy, mấy cái guidance đầu tiên đây thứ nhất là nợ nợ chỉ work cho doanh nghiệp về cá nhân về cơ bản thì nhanh là sẽ không nợ à. nợ là một thứ số 1 bao giờ cũng là giảm luôn à. tại sao thế thì mọi người hiểu bản chất là tại sao doanh nghiệp nợ mà lại ra cá nhân lại không nên nợ vì mọi người sẽ nói là ui nếu mà không nợ thì lại không tối ưu rồi gì gì đó doanh nghiệp nợ bởi vì sao doanh nghiệp là có một cái là, doanh nghiệp gọi là pháp nhân thì nếu mà doanh nghiệp mà phá sản thì ờ, chúng ta trách nhiệm nó sẽ dừng lại tại đó cá nhân không dừng lại được chúng ta không thể nào, chúng ta bảo chúng ta tự tử để chúng ta hết nợ được không ai làm việc đó cả rồi dạ, đã hiểu được việc đó thì biết chắc chắn là chúng ta sẽ không nợ ai một cái gì cả trừ tất cả kể cả những cái nợ khác nhé không chỉ là nợ tiền nữa rồi uh, tiếp theo đó thì là uh, nữa là chúng ta xem xem là uh, cái thói quen hiện tại nó đang như thế nào và chúng ta cần cải thiện cái gì thế ý anh là tư vấn từ trong ra là như thế thế thứ những cái gì mà có khả năng khả thi cho cái chị này làm cái chị này ở Hồ Chí Minh đúng Đúng rồi ở Hồ Chí Minh thì quan điểm của anh là đầu tiên là chị nên nhìn xung quanh chị xem là cái mức thu và chi của chị so với những người xung quanh ở tại địa bàn Hồ Chí Minh đang là như thế nào quan điểm của anh là để chúng ta đi được ấy, đầu tiên chúng ta phải nhìn xung quanh xem cái bản đồ chúng ta đi là như thế nào đã chúng ta không thể đi được khi mà bản đồ xung quanh chúng ta không có chúng ta đang tắt đường rồi chúng ta thiếu cái lộ trình và trước khi nói đến đi thì phải quan tâm xung quanh chúng ta là gì đã mức mức thu nhập này theo cái quan điểm của anh ở tại thành phố Hồ Chí Minh là mức thu nhập khá là cao Uh, chi trung bình của thành phố Hồ Chí Minh thì anh nghĩ là nếu mà chị này chi nếu mà chị này sống hơn mình thì chi cao đi chăng nữa thì giỏi là thì cũng chỉ là 8 đến 10 triệu thế rõ ràng là mức mức mức mức thu này là mức thu khá cao sau khi mà làm hết giảm hết nợ xong ấy thì hoàn toàn uh, trường hợp chị Dung này có thể là tiết kiệm được khá là tốt uh, thì cải thiện nợ à xin lỗi cải cải thiện saving rate tăng saving đây đấy là cái thứ mà đầu tiên có thể làm được luôn rồi tiếp theo đến câu hỏi là của chi tiết là chuyện là có nên di chuyển đến chỗ chỗ làm gần làm hay không thì cái cost của việc đi làm theo quan điểm của anh là nó căn cứ dựa trên đầu tiên là dựa trên cái thời tổng thời gian mà chúng ta di chuyển từ điểm A đến điểm B ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng người nước ngoài là người ta sẽ rất là sẵn sàng những việc là người ta sẽ thuê ở nhà ngay gần chỗ người ta đi làm để dạ. giảm cái thời gian thời gian chúng ta mới là quan trọng nhá. Đúng không ạ? Ví dụ như một ngày chúng ta chỉ có 8 tiếng đi làm mà mất luôn 2 tiếng để đi di chuyển ở trong thành phố Hồ Chí Minh nếu mà tắc đường thì chúng ta đấy là một thực sự lãng phí khủng khiếp hơn cả tiền vậy thì bị uh, đương nhiên là sẽ di chuyển cái thứ hai là matching giữa cái chuyện rằng là à tức là, là cân đối giữa cái chuyện rằng là là cái cái cái cái cái cái chi phí di chuyển uh, rồi, uh, rồi cái chi phí uh, xứng đáng để chúng ta thuê một cái chúng ta ở vì chúng ta có thể là cái à, cái cho thuê được đến 7 triệu và chúng ta thuê cái chỗ khác chỉ ở 5 triệu thôi nếu mà dòng đấy là dòng dương tức là chúng ta có thể dương ra được 2 triệu thì cũng mừng quá thì cũng tăng saving rate đấy, thế một, một vài cái cơ bản nhưng mà thông tin này nhìn thấy là như vậy Chị Tiêu Dung có một cái câu hỏi nữa đây là chị quan tâm đến các lĩnh vực đầu tư ừ. mà chị chị có chia sẻ là trong cái tài khoản hiện tại thì có 150 triệu nhưng chị chưa muốn trả nợ vậy thì à. em có lời khuyên gì ở đây chưa muốn trả nợ Đúng. lời khuyên đầu tiên là là trả nợ rồi nên là câu chưa muốn trả nợ thì là vẫn là trả nợ nhưng mà nếu mà bảo về về về về về, về đầu tư ấy, thì ờ, cái cái khủng khiếp nhất của cái việc là đầu tư mà không ờ, mà bảo là chưa có kiến thức đầu tư thì tốt nhất là có kiến thức đi rồi đầu tư tức là theo quan điểm anh là phải có kiến thức rồi thì thì thì thì, thì mới bắt đầu đầu tư à, hoặc là đòn bẩy cái kiến thức ở trên người khác có nghĩa rằng là mua chứng chỉ quỹ mua chứng chỉ quỹ ừ chứ gì cứ là chúng ta đang đòn bẩy cái kiến thức dành cho những người chuyên nghiệp người ta là years người ta nhiều năm người ta làm cái việc đó người ta có học hành có chứng chỉ thị trường chứng khoán đã là thị trường đã là xây dựng cả một thời gian dài rồi cái chuẩn mực của người có chứng chỉ quỹ cũng như là có những người là quản lý quỹ đã là mức khá là cao cao hơn hẳn ít nhất là cao hơn hẳn so với những cái người mà mà bắt đầu bản thân cao hơn anh thì rõ ràng là chúng ta nên thế hơn tức là đòn bẩy dành cho những người chuyên nghiệp người ta làm việc đó đấy bên cạnh đó thì thông qua đấy thì chị ờ, cũng có thể học hỏi từ các chuyên gia để có kiến thức về đầu tư luôn đúng không về khi mà đầu tư các chứng chỉ quỹ cái này thì ờ, quan đến của anh anh cũng nghĩ là có một nguyên tắc là nói chung là chúng ta không nên đầu tư bằng tiền vay đúng không? bản chất là đang có dư 150 triệu nhưng mà thực ra là nợ 500 triệu thì nó là tính nét là là thực ra là nợ đang, đang nhiều hơn so với cái tiền mặt mà free cash ấy, đúng không mình không tính là cái tài sản tiêu sản là cái nhà là nó tách vào đó rồi thực ra mình cũng đâu ái được à, nên là em cũng hoàn toàn đồng ý với thứ ba à, trong trường hợp này nếu mà có thừa tiền như này nó trả bớt nợ ngân hàng đúng không nhất là ở xa như này nữa thì hoàn toàn có thể thuê một cái chỗ luôn trong quận một gần chỗ nhà và bây giờ chắc chắn là nếu mà tính cái yield yield mà cái tiền mà giống như là tiền thuê trên cái tài sản chắc chắn là bây giờ nó thấp hơn, thấp hơn. À, so với cái lãi mà ông đang trả lãi ngân hàng thì chả có tội gì tự nhiên đi vay nợ mua cái trả lãi tối thiểu kia khoảng mười phần trăm đúng rồi ờ, dư thì ba đúng rồi thế trong trường hợp này nên thuê một cái chỗ gần tiết kiệm được thời gian này kia quan vâng, các loại và lấy 50 cho 50 triệu trong cái tài hoang hàng đó trả bất nợ đi thậm chí là có thể bán luôn cái này cũng được chuyển ở cái nhà kia và sau này và lời khuyên ở đây là nên lập kế hoạch tài chính nên gặp các chuyên gia VNREX, ông Well Planner như ông Tùng này bạn làm ra một cái hoạch tài chính đầy đủ hết các khía cạnh đã à. hiểu được bản thân mình mục tiêu như nào đúng không trước khi đầu tư mới làm cái việc đó em quan điểm của em là như thế vâng. phải có một kế hoạch tổng thể ông biết là mục tiêu muốn gì ông đang có cái gì đúng không ạ à, và tứ các cái tổng thể rất quan trọng vì ví dụ như mọi người trông thế này thôi nhưng mọi người nếu mà khách hàng thường là không không không không tính chi tiết như planner được. Dạ. khách hàng sẽ không tính chi tiết ở một ví dụ một chi tiết nhỏ này thôi mọi người hình dung là mọi người cứ nghĩ rằng là đi cho thuê một cái nhà và thuê một cái nhà khác là tương đồng không phải đi thuê một cái nhà khác là mình hoàn toàn có thể thể thể nhỏ lại được nhỏ lại không chỉ đơn giản là bởi vì là ví dụ như là thử tối nay thử tả cho mọi người mình đang đi cho thuê một cái nhà ở Tham City với cứ cùng một cái mức chi khi mà các bạn ở trong Tham City thì các bạn sẽ có chi tiêu ở cùng một cái tiêu chuẩn standard ở tại trong đó nếu mà bạn di chuyển ra chỗ khác mét vuông mét vuông ở nhỏ hơn thì tổng chi hàng tháng nó sẽ nhỏ hơn tương đồng so với cái chỗ mà mình đi thuê do đó mình rất là, rất là chủ động trong việc chọn đó thì bên kia nó gọi bên bên kia là coi là tài sản uh, sinh ra dòng tiền của mình rồi còn bên này mình chủ động trong việc là bóp nhỏ cái cái cái chi tiêu lại sao nó phù hợp với đúng đúng đúng cái chân dung của mình trong thời điểm hiện tại em em thì có quan điểm quan điểm của em thì nó hơi khác với cả anh Quang một chút đấy ừ. vì thực ra em nghĩ liên quan đến tài chính cá nhân này nhiều khi mình tính toán con số thì nó rất là logic về mặt toán học ấy ừ. nhưng về mặt hành vi ấy, thì chưa chắc nó là là tốt ví dụ như trong trường hợp này thì có thể là chưa chắc đã nên bán căn hộ này tại vì là bản thân cái việc tại vì chị ấy không có tiết kiệm lắm ấy. tức là cái cái hành vi tiết kiệm người ta không không có kỷ luật đấy thì chính có khi chính vì có căn hộ và có lợi này thì người ta sẽ sẽ là tiết kiệm được cái cái trả cái 2,5 triệu mới trả lãi 3 triệu một tháng thì là thành một cái hình thức kiểu như là tiết kiệm bắt buộc ấy mặc dù là về mặt toán học nó có thể nó không tối ưu như anh Quang ấy nhé nhưng mà về mặt kiểu hành vi con người có khi là vào trong một cái khuôn phép như thế thì có khi <laughs> có khi này người ta mới tiết kiệm được ấy còn nếu không cứ để tự do thì có khi này không tiết kiệm được em biết nhiều trường hợp như này tại vì là cứ để bình thường thì cứ tiêu thì thì sẽ tiêu hết nhưng mà nếu mà có một khoản nợ ấy tức là mua tài sản và nợ sau đấy thì sẽ tích lũy hàng tháng để trả nợ được thì người ta sẽ tích lũy được còn nếu không thì người ta không tích lũy được ừ, đó nói là một kiểu suy nghĩ à. anh thì à, thực ra anh cũng không phải là người cứng nhắc đâu à. bởi vì à, chúng ta là personal finance mà à. đúng không tức là tài chính nhưng mà nó phải rất là con người phù hợp với con người đã cụ thể à, em cũng đồng ý với Tuấn Anh là cái cây này nó cũng chưa đủ thông tin hết khi mà nếu mà mình gặp một web planner mà làm chi tiết thì mình sẽ có thêm thông tin thì mình sẽ có cái phương án đó nó phù hợp hơn nhưng mà ở một khía cạnh nào đó thì mình lại không đồng ý với cái quan điểm của Tùng đâu à. cái gì nó ra cái đó đúng không tài chính phương án tối ưu nó như nào chúng ta phải rất là clear với cái khách hàng đó thế còn lại về cái chuyện hành vi đúng không thì ok có thể là cái cách này là giúp họ hành vi nhưng mà thật ra nó hoàn toàn có cái cách khác giúp cho họ thay đổi được ờ, cái hành vi tốt hơn mà tài chính bằng tối ưu anh à, anh muốn web planner phải làm được như vậy <laughs> mọi người, người nếu mọi người để tỉnh à, tức là để để để đứng hẳn ngoài mọi người sẽ thấy rất đơn giản này à, có một loạt các sản phẩm à, thực ra bản chất cái chi phí của nó rất là cao nhưng mà nó bị chắp và hàng tháng ví dụ như cái của em nói là cái cái mà đòn bẩy lên nợ nợ thực ra là chắp vào cái chi phí của chúng ta hàng tháng những người nào đang nợ ấy và đứng ở một cái angle của Tùng vừa giải thích tức là cái nợ đấy nó dạy cho khách hàng một điều là chúng ta phải tiết kiệm thì thôi nếu như mà có Tùng mà có khách hàng nào như thế thì Tùng có thể đưa sang anh để anh xin là cái <laughs> tiền mà đấy thì để để trả cho anh tư vấn cho còn cái phần khách hàng muốn là có người coaching thì anh coach cho mọi người hiểu là cái nghề coach là cái nghề mà tôi bỏ thời gian ra với bạn thay bởi vì bạn ờ, bạn sống trong một cái nợ nần tâm lý nó khó chịu chi phí bạn vẫn phải giảm ra từng đó ừ, thì bạn đi với tôi là chi phí bạn giảm ra ít hơn peace of mind tư tưởng thoải mái không nợ ai cái gì cả <laughs> dần dần đến với mục tiêu Đấy, thì cùng cái, cái cái cái tư tưởng đó thì VNX muốn đưa ra cái câu chuyện rằng là là các bạn thay vì vì vừa trả phí à, vừa trả phí tức là nợ vừa bị áp lực là phải trả nợ thay vì đó chúng ta xây dựng một cái lộ trình mà uh, hạnh phúc hơn và có nhiều tài sản hơn và thôi thì trả phí cho tuấn anh một ít đấy <laughs> Tuy, nhiên thì ở trong cái kênh này của chị Kim Dung ấy, chị Kim Dung cũng chưa nói rõ là cái về cái tình hình thu chi của chị Kim Dung nên chúng ta cũng chưa biết được là cái tình hình thu chi như nào, cái mức uh, tiết kiệm của chị mỗi tháng như nào và em thấy có một thông tin nữa là chị cũng chưa có cái tài sản nào khác thì các chuyên gia có thể ờ, giúp chị nếu mà chưa có vâng. tài sản nào khác thì chứng tỏ là chị này là sẽ là chắc chắn là lạm chi bởi vì như anh nói từ đầu ấy, tức là 26 triệu với một cái mức chi trung bình cho một người ở Sài Gòn uh, hơi cao hơn Hà Nội một xíu thôi thì rõ ràng tỷ lệ saving rate của chị này sẽ là khá là tốt phải nói là khá là tốt bởi vì chi tiêu trung bình chỉ là 8 triệu đến 9 triệu là chi phí trung bình cao không phải trả tiền nhà nhá chi phí trung bình khá là cao rồi đấy thì phần còn lại phải là 18 18 triệu đúng không? 18 triệu ừ. rất là cao không cái này không có thông tin là nếu mà, gì chưa nhỉ nếu mà không không có saving thì không có tích ở tài sản nào thì chứng tỏ là quá khứ không không không không có anh đã có một cái, cái khách hàng gần giống tương tự như thế này tức là ừ, khi bạn ấy ở sống ở Hà Nội lương bạn 25 triệu uh, hỏi bạn ấy đang có tiền bao nhiêu trong tài, trong trong cái tiết kiệm thì trong cái tài khoản tiết kiệm ngân hàng ấy thì bạn bảo bạn ấy có 30 triệu 30 triệu đồng nghĩa bạn là chỉ có cái đúng cái tháng trước bạn tiết kiệm được đúng một tháng còn lại tất cả bạn không có một bất cứ một tài sản gì bạn có một cái xe máy hết ừ. không có một cái nhiều cây như thế lắm bạn nhiều cây tức là tháng nào tiêu hết tiền tháng đó rồi nếu mà à, câu hỏi của duyên về chuyện mà xây dựng tài sản ấy, thì theo cái cái logic đang làm tài chính cá nhân tại VNREX thì các bạn ấy phải xây dựng đầu tiên là một cái quỹ dự phòng thanh toán nhanh đã đúng không? tương đương với khoảng độ ít nhất là 6 đến 12 tháng chi tiêu của của của bạn này thì như này không biết là bạn ấy đã ý thức xây dựng người đã chưa đúng không ạ dù nếu như này thì chắc là chi tiêu sẽ rơi vào tầm độ đâu đó khoảng 20 triệu rồi vì bạn bảo không tiết kiệm lắm mà đúng không thì ít nhất là có khoảng độ 120 triệu à, 20 triệu mà nhân cho 6 tháng thì 120 hay là nếu một năm thì rơi tầm khoảng 200 triệu thì bạn này đang có 150 triệu trong tài khoản thì chỉ tương đương một cái quỹ dự phòng thanh toán nhanh thôi à, ngoài ra là bạn ấy phải mua tiếp là bảo hiểm này và bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm bệnh nghèo là những cái tốt thì phải mua thì không biết là thông tin này đã có chưa tiếp một câu hỏi nữa là bạn ấy đã có kế hoạch cho hưu trí chưa nếu không phải mua ngay cái gói tích sản hưu trí của VNRX đang cung cấp đúng không và bảo hiểm thì có sunlight của VNRX cũng có thể hỗ trợ được à, thì sau cái đó rồi thì bạn mới tính tới cái phương án là bạn ấy rất quan tâm đến lĩnh vực đầu tư cái này kia vân vân các loại như nào sẽ lại tiếp tục đó con đường đi của bạn nên là như vậy Vậy nếu như mà chị Kim Dung đang có một khoản nợ như này thì chị Kim Dung nên trả nợ trước rồi xây những cái tài sản hay là chị Kim Dung xây cái tài sản trước? Ta điều quan là nên trả nợ trong tất cả các phương án tài chính của anh mà dành cho khách hàng thì về cơ bản là anh khuyên họ là nếu mà đang có nợ nên ưu tiên trả nợ trước sau đó mới tính tới các phương án xây dựng tài sản đây là những chia sẻ của các chuyên gia về à, tình hình của chị Kim Dung chị Kim Dung nên đến gặp các chuyên gia của VN Direct để khám cái sức khỏe tài chính của mình để có một cái nhìn tổng thể để có những cái sự lựa chọn đúng đắn trong cái tài chính cá nhân của mình về cái câu chuyện thứ hai đó câu chuyện của bạn Thanh Nhàn Ờ, do thời kỳ Covid vừa rồi thì bạn Thanh Nhàn mua nhà nhưng mà khó để trả nợ vay. Đó là cái trường hợp của bạn Thanh Nhàn thì ờ, thu nhập của hai vợ chồng bị giảm mất một nửa từ hơn 35 triệu xuống còn khoảng hơn 15 triệu. Và khi đó thì hàng tháng thì ờ, đang chi đang chi hơn chục triệu để trả khoản vay mua nhà mà bây giờ cái thu nhập của mình thu nhập của bạn Thanh Nhàn này còn có hơn 15 triệu. Đó là cái vấn đề mà bạn Thanh Nhàn đang lo lắng là không trả được nợ hàng tháng cho vay nhà thì uh, nhờ các chuyên gia là có thể tư vấn các chính sách để có thể khắc phục trong trường hợp này của chị Thanh Nhàn với cái ờ, tình hình là cũng phải trả góp mua nhà và cũng với là thu chi thì uh, xin mời các chuyên gia cho ý kiến cái này mình không biết là cái cái nợ hiện tại bao nhiêu đúng không? cái tài sản hiện có là như nào cái thu chi nó cũng hơi thông tin về thu chi và tài sản nó cũng chưa có nhiều thì uh, về anh nghĩ là về về thu nhập như này thì cũng rất khó rồi khó nói rồi thì chắc là tiết kiệm chi tiêu thôi thì lúc đấy mình phải biết cơ cấu chi tiêu cụ thể là chi cái gì nhiều chi cái gì ít và cái nào càng là cần thiết cái nào là um, cái nào là mình có thể giảm được ấy thì chắc là đầu tiên là phải giảm cái cái cái chi tiêu đấy số xuống thì um, về um, về tour du lịch chồng làm tour du lịch thì uh, các giai đoạn này chắc là khó rồi nhỉ cái cái trường cái trường hợp này là giảm giảm giảm giảm thu đột ngột giảm dạ. ờ, đột là ờ, kiểu là giảm thu bất thường thì khi nói đến bất thường thì tất nhiên là cái chuyện gì đã xảy ra rồi thì rất không làm lại được đấy là chính là cái lúc mà mình đấy là đấy chính là lúc một cái ý nghĩa của chuyện là có cái quỹ dự phòng dự phòng thần dự phòng yeah. thế mà mọi người lại nghĩ là này là quỹ dự phòng thì thì dùng lúc nào à thì thì như nào nhỉ thì mình không mình cố gắng không tiêu quỹ dự phòng thì không phải cái quy dự phòng là đến lúc mà điều đấy nó xảy ra thì mình phải tiêu nó đấy là một cái góc nhìn khác một cái có một số người rất buồn cười tức là khi mà làm quỹ dự phòng rồi đến lúc cái đúng cái dự phòng nó xảy ra thì mình bảo chứ thôi sợ lắm ngày mai kia như nào không phải mà cái dự phòng nó dùng để mục đích nào thì đúng lúc đó thì phải sử dụng hết cái cái, cái nguồn lực đó thế cái nguồn lực đó để làm gì để để, để chính là giải quyết cho trường, hợp như thế này là lúc đó thì như vậy là câu hỏi đặt ra là có cái cái nghề đó có vấn đề gì không về dài hạn riêng về chủ đề nghề liên quan gì đến thu nhập thì anh cũng có một cái một cái bộ nói chuyện về cái chuyện đó tức là về nghề liên quan đến thu nhập thì mỗi một nghề thì nó có liên quan đến nó một cái bộ rủi ro và liên quan đến nó một cái tương lai khác nhau chúng ta đang sống sống trong một cái thời thời điểm rất là quan trọng là một loạt các cái nghề nó có thể biến mất một cách khủng khiếp chúng ta không bao giờ nhìn thấy nữa ví dụ ngày xưa có nghề bán báo bán báo giấy bây giờ gần như là không cả bắc nam gần như chúng ta không còn nhìn thấy nữa cũng không thấy mấy có một số các nghề chúng ta biến mất rồi chúng ta còn không có cả ý thức nó không nhìn đến điều đó nữa thế vậy thì uh, nên nhớ rằng là nghề liên quan trực tiếp đến đến thu mà thu là đầu tiên của tài chính đương nhiên rồi ừ. ừ thu mà mất hụt như thế này thì, thì đấy thế là thứ nhất là phải xem xét lại một cách nghiêm túc về chuyện rằng là sử dụng cái quỹ đó để mà mình có thể thay đổi nghề mình không phải thay đổi là là thì tôi anh không thể biết là bạn này bạn đang ở cái mức nào cái đấy nhưng mà phải xem xét lại cái việc đó thật là long dài hạn của cái thu đây là có vấn đề gì không và có cơ hội nào để chúng ta làm ổn định cái mức thu đó không một ví dụ hơi xa xôi kiểu cầu thủ bóng đá người ta cũng phải mua bảo vệ đôi chân đấy chính là cái cách người ta bảo vệ cái nguồn thu tương lai ổn định thì trường hợp này là một trường hợp mà thứ không thể so sánh được mà trường hợp gần gần giống tức là phải bảo bảo vệ được nguồn thu thì thay đổi nghề thay đổi cái gì đó để bảo để bảo vệ được nguồn thu cái vấn đề thứ hai là một cái một cái sai lầm chung thì mình thấy rằng này là mọi người đừng nghĩ chuyện là không giảm chi được trên thực tế Tuấn Anh đã gặp những cái trường hợp khủng khiếp của khả năng chi tối thiểu ví dụ có một cái em em ấy có cả con hiện tại đang chi ở Hà Nội là là 5 triệu rưỡi một tháng nuôi cả con có một số chút có lúc còn nuôi cả chồng luôn một số lúc rất là giỏi vâng. chúng ta không thể nào hình dung được tức là chúng ta không nên nên lấy cái mức độ trung bình để mà nói rằng là chúng ta không thể tiết kiệm được nữa cái câu đó là cái câu mà thường là nó là một cái câu excuse một cái câu, câu lời xin lỗi thôi chứ còn thực ra nó không đúng khi chúng ta ở trong trường hợp những trường hợp khẩn cấp chúng ta cần phải thay đổi hoàn toàn cái bộ hành vi để làm sao mà cái cái cái chi nó thay đổi một cái bản chất hoàn toàn vâng em cũng nghĩ là thực ra con người mình có khả năng thích nghi rất tốt rất tuyệt vời thật sự đấy ừ. có nhiều người là lúc mà ban đầu chưa được coaching về về tài chính cá nhân họ có một mức tiêu rất cao và không tiết kiệm mấy đến khi mà họ ý thức được cái việc đó họ cần phải xây dựng những mục tiêu cụ thể và họ giảm xuống họ thấy vẫn có người mình vẫn sống tốt không có vấn đề gì cả nhưng mà quan điểm của em thì thì ờ, mình cũng không nên là extreme quá nói thế thôi chứ không nghĩa là mình cổ suý mọi người là cứ phải tiêu năm triệu rưỡi như như anh vừa nói vì đây là đây là đây là tài chính cá nhân có nghĩa là cái xác lập mục tiêu họ làm sao nó vẫn phải hạnh phúc cơ đúng, đúng không có nhiều gia đình chúng ta phải tính đó nếu không thì mình cứ khổ sở vì chuyện tiền bạc và mình không thấy hạnh phúc thì cũng không nên đó. thế còn về cái cây này thì ờ, thì em ngoài cái ý của anh Tuấn Anh thì em bổ sung thêm một vài cái điểm ờ, ở chỗ như này thứ nhất là chi hơn chục triệu để trả khoản vay này đúng không mà bây giờ cái thu nhập giảm xuống còn nữa thôi thì nó có một cái nguyên tắc trong tài chính là mình làm sao mà cho cái trả gốc và trả lãi của cái mua nhà nó không được vượt quá khoảng 30% cái thu nhập uh, gọi là gross income của gia đình này thì lúc ban đầu thì ok không sao <coughs> ở mức ờ, thu nhập 35 triệu nhưng bây giờ có 15 triệu thì chắc chắn là nó bị bị quá tải rồi đã thì ở đây họ đang hỏi là tư vấn xem có chính sách nào hỗ trợ không thì em cũng có tìm hiểu thì nó có một cái thông tư vào ngày 13 tháng 3 năm 2020 năm nay này thì ngân hàng nhà nước đã có ban hành cái thông tư 01 trên 2020 uh, ờ, quy định là các cái tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng là hỗ trợ cho những người vay trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi cái dịch covid thì công nhận là nó có cái quy định đó thật thì họ cần phải có cái giấy tờ chứng minh là mình bị ảnh hưởng bởi trường hợp như này thì thì có thể là cái ngân hàng là họ sẽ xem xét hỗ trợ hỗ trợ theo cái hướng là có thể là ví dụ như đàm phán kéo dài cái khoản vay lên ừ. như bình thường ông vay 10 năm 15 năm thì cái kéo trà thành 20 năm chẳng hạn đấy thì như vậy nó sẽ giảm bớt cái, cái áp lực về dòng tiền trả trong ngắn hạn thì gia đình này sẽ cân đối được nhưng mà em vẫn nghĩ là tạm thời trong cái lúc khó khăn như này thì nên các đó các khoản chi tiêu thật ra ở Việt Nam mình nhé mình tính nhé nếu mà để sống được em thấy đơn giản thật sự đấy nếu mà theo cái đúng nghĩa là để mình sống ổn gạo thực ra đâu có đắt đâu rau rất là bình thường nếu mà ai mà <laughs> ăn chay thì chắc cũng rẻ đấy em nghĩ không không hề quá đắt đâu đấy nhưng cái điều là ông cứ thích sung sướng thích cái vẻ bề ngoài thì đâm ra là cái chi phí nó mới đổi lên nhiều đó đấy. chứ còn em nghĩ là có thể cắt xuống được À, và cũng rút kinh nghiệm từ cái nhà này là thứ nhất là họ phải xây dựng cái quỹ dự phòng này thanh toán nhanh thứ hai nữa là nên diversify đa dạng hóa cái nguồn thu không nên là chỉ phụ thuộc vào mỗi một cái chuyện là ờ, à, đương nhiên chỗ này là có hai vợ chồng làm rồi nhưng mà ý là ngoài cái thu nhập từ tiền lương thì nên có thêm ví dụ thu nhập từ đầu tư thu nhập thêm từ những công việc phụ nữa mà không ảnh hưởng việc chính thì em nghĩ sẽ đỡ hơn trong trường hợp này dạ, đó là phương án như vậy thì trong trường hợp của chị Thanh Nhàn thì à, nếu như mà chúng ta nhìn vào thực tế thì cái tiền mà bị giảm, tiền thu của hai vợ chồng chị bị giảm xuống ấy, thì còn có hơn 15 triệu và nhìn vào cái số tiền mà chị phải trả nợ lãi về nhà thì có thể là sẽ không thể à, chi trả được cho cái cuộc sống thu chi của chị nhưng mà rất may là trong cái thời kỳ covid vừa rồi thì nhà nước cũng có cái thông tin như anh quang có, có cái thông tư như anh quang có chia sẻ thì có thể giúp đỡ được gia đình chị một phần nào đó và bên cạnh đó thì cái biện pháp để à, cái biện pháp để chị Thanh Nhàn có thể khắc phục ở đây thì chị Thanh Nhàn có thể đến với gặp các um, chuyên gia của VnDirect để có thể lên kế hoạch tài chính sau đó thì xem tình hình thu chi và từ đó để có thể điều chỉnh được cái khoản thu chi của chị này những khoản nào mà vượt quá mức cho phép mà nó không cần thiết thì mình có thể giảm bớt để có thể xây dựng lên các uh, tài sản các loại tài sản như tài sản phòng vệ hưu trí và bảo hiểm để mình có cái sức khỏe tài chính tốt hơn Vậy thì uh, bây giờ chúng ta sẽ ờ, đến với những cái câu hỏi của các quý nhà đầu tư đã dành cho chương trình ngày hôm nay thì các ờ, chuyên gia có thể trả lời. Câu hỏi thứ nhất đó là làm thế nào để tích lũy tài sản với mức lương rất là thấp? Thì tôi và các chuyên gia về cái về cái tỷ lệ uh, tiết kiệm cũng là một cái vấn đề đáng để chúng ta bàn đến Ờ, nói về về nói về tất cả các loại tỷ lệ thì tỷ lệ nó chỉ là nó nhắc lại là tỷ lệ nó chỉ là một cái để chúng ta một cái tiêu chuẩn để chúng ta xem thôi thì ngay thì nếu như mà ý thức của chúng ta nghĩ rằng là số này nó nhỏ quá thì anh còn chưa được nghe được cái số nào mà mọi người đã lấy là cái số nhỏ để để thêm đây là xu hướng của loài người nói chung luôn luôn nghĩ là cái của mình là là, là chi tiêu tối thiểu có thể rồi tức là ngày xưa anh nhớ là cứ mỗi lần mà hỏi là chi tiêu bao nhiêu thì em chi ít nhất có thể rồi. <laughs> thế thì thôi coi như cuộc nói chuyện nó dừng lại rồi chúng ta không còn gì để nói nữa ừ. Ừ, nếu mà ít nhất có thể để toán học mà nói là trả là min và min thì không xuống dưới được cái min thế là thôi chúng ta không nói chuyện nữa ừ. còn cuộc nói chuyện này chấm dứt không hẳn xin nhắc lại là chúng ta có thể uh, có những mức bốn mức người anh đã trao đổi nhưng mà trong đó cái mức tồn tại là, là hiện tại ở Việt Nam đang rất là thấp như quang như quang vừa nói Được. Vâng mức tồn tại hiện tại ở Việt Nam rất là thấp chúng ta nên tận hưởng điều đó cho nên tận hưởng điều đó vì mức tồn tại hiện tại nó rất là thấp chúng ta dạ. hoàn toàn có room rất là hoàn có có có cơ hội để chúng ta có thể tiết kiệm tăng tiết kiệm hầu hết hầu hết chín mươi 99,99% mọi người hầu hết em thì uh, trả lời cho câu hỏi của của của của khán giả vừa rồi đặt lên thì như này nè em không không suy nghĩ theo cái hướng là bây giờ làm sao để mình tiết kiệm mà cái điều quan trọng là thông qua cái việc đó ừ. thì mình định vị con người mình như thế nào à, được điều đó nó lớn hơn ừ. à, thay vì ngày xưa là ông là ông cảm giác là ok tôi lương thấp đó thôi tôi chả bao giờ có tiết kiệm để xây dựng tài sản được thì mình phải định vị là gì cho dù ở bất kỳ cái level thu nhập nào mình cũng là người có ý thức tiết kiệm và xây dựng tài sản đã đầu tiên ông phải định vị như vậy đã thì khi ông định vị thế tất chắn là ông sẽ làm được cho dù là ok cả một triệu tôi cũng có thể tích sản được đúng không bây giờ mua cái gói tích sản hưu trí của VNDAX là một triệu là làm được rồi nè các bạn công nhận không ạ đó ừ. thì là ôi, bây giờ làm một triệu trước đi sau này bắt đầu thu nhập tăng lên rồi thì ok tôi lên 2 triệu 3 triệu à. quan trọng nhất là định hình con người mình à. và cái thói quen không lại nghĩ một triệu là nhỏ quá và đúng không rồi. làm đúng không một triệu đã bắt đầu rồi mà đúng không chính xác có một câu chuyện này ở bên ấn độ mà hiện tại nó vẫn như thế tức là bên ấn độ là là cái đạo một số cái đạo ở trước là người ta Ờ, cấy vào cái não của dân tình nói chung là người ta nghĩ là người ta ở cái đẳng cấp như thế đẻ ra ở cái đẳng cấp đó thế thì có một cái những cái người mà người ta kéo xe gì đấy người ta nghĩ là thu nhập người ta quá thấp rồi thế là cuối năm ấy có một cái dịp tết ấy, thì người ta mua pháo người ta đốt hết pháo thế có đứa bạn anh nó hỏi là thế tại sao mình nghèo như thế mà mày cứ mua pháo đốt pháo thì cái cậu đấy cậu trả lời rằng là uh, ờ, ta đẻ ra ở cái ở cái đẳng cấp này và ta nghĩ rằng là cả đời ta dù có tiết kiệm nữa thì ta cũng không thể nào mà giàu được do đó thì thôi cứ đốt nốt đi thì đấy là một cái ví dụ của cái chuyện gần gần giống diện của quang nói là nghĩa là thôi thì mình cứ mua mình cứ tiết kiệm đi mình xa à, xin lỗi mình cứ um, bắt đầu bằng một triệu một triệu hai triệu chứ lại nghĩ là cái số đấy nhỏ xong lại đốt hết thì thì chúng ta chả bao giờ bắt đầu cả yeah. Vâng. cái này thì có thể là truyền đạt đến nhà đầu tư về cái là lãi kép của chúng ta lúc mà chúng ta tiết kiệm một triệu nó là ừ. cái cái số tiền rất là nhỏ tại thời điểm hiện ừ. tại nhưng mà sau một khoảng thời gian thì nó lại là một cái số tiền rất khổng lồ đúng rồi chính xác ừ. tùng chạy số sẽ là nếu mà một triệu mà liên tục nếu mà một triệu mua chứng khoán liên tục với những người mà mua FPT một triệu liên tục trong vòng 9 năm qua 10 năm qua thì mọi người sẽ có bao nhiêu tiền Tùng có thể tưởng tượng được không? À, được cho em mà làm cái tính toán em không phải làm một triệu mà tiết kiệm 5 triệu một tháng ấy ừ. và tỷ suất lợi nhuận là khoảng 10 phần trăm một năm mà sau khoảng chỉ chia năm thôi 20 năm ấy ừ. thì đâu đấy rơi vào tầm khoảng mấy chục tỷ ạ tức là con số con số tiết kiệm rất là nhỏ nhưng mà sau, à, sau... anh có thể đọc số chính xác mà số anh thống kê là 2 triệu 10 năm FPT 6 tỷ anh siêu đấy số 2 triệu 10 năm FPT 6 tỷ Vậy thì... 2 triệu 10 năm Vinamilk cũng loanh quanh từng đó 2 triệu 10 năm Vincom 9 tỷ à, Nếu mà chúng ta coi thường cái 1 triệu thì chúng ta sẽ sau này chúng ta quay lại chúng ta rất nhiều tích nối tích nối như anh này này bởi vì anh cũng không mua cái 10 năm trước anh không mua FPT 2 triệu hàng tháng à, thực ra bây giờ nhé mình cứ lấy ví dụ một cổ phiếu cụ thể thì nó sẽ hơi khó đúng không đúng vâng, không? Vâng. À. Bây giờ mình lấy cái mức trung bình của thị trường ờ, chứng khoán Việt Nam đi. ừ, trong vòng 20 năm qua nó rơi vào tầm khoảng 12% một năm. Ừ. Đấy thì em đưa cho mình em tính thử này, 2 triệu một tháng đều đặn ừ. nhé, liên tục 20 năm qua nhé. Với lãi suất trung bình của thị trường thôi nhé. Ừ. Thì số tiền có là 1 tỷ 729 triệu. 2 triệu. Đúng không? 2 triệu một tháng 2 triệu đó. Ừ. Nếu mà 20 và chúng ta năm, và chúng ta chỉ ở mức trung bình. Đúng rồi, đấy, trung bình nó không cần ông cái giỏi nha, cũng khiếp đấy. 1 tỷ 729 triệu. À, đấy gần 2 tỷ gần gần hai gần hai tỷ là hài lòng quá rồi đúng không? Chắc chắn là sẽ ao biết uh, ít nhất là ao biết hai khả, hai khán giả có hỏi vấn đề. <laughs> yes. Với bao nhiêu 2 triệu. Thế là cho thấy là cái sức mạnh của lãi kép rất là lớn. Đúng Và để tiếp theo cái câu trả lời của anh Quang ấy thì có một câu hỏi rất là hay đấy là em tiền ít, vốn ít, lương thấp, làm việc thì rất nhiều. Chỉ có tinh thần tự do tài chính thì em có làm được không? Đó, khi bạn đã có ý thức để xây dựng sức khỏe tài chính có tinh thần là tức là có một start out tốt rồi đúng, không đúng. Ừ. ừ. thì bạn có làm được không ạ tiền ít là đương nhiên đấy again là ai cũng sẽ nói mình tiền ít và bao nhiêu là ít <laughs> thì một ví dụ vừa rồi chúng ta đã cùng nhau ngồi rồi một triệu vẫn chưa gọi là ít thì dạ. nếu mà bạn có thể 500 nghìn mà vẫn mới gọi là ít ấy, thì chúng ta có thể gộp là hai tháng chúng ta mua một lần nếu mà 500 500 ừ. ngàn trên kinh nghiệm triển khai của anh với khách hàng anh đã từng đưa những khách hàng mà giảm chi trong vòng tầm 6 tháng có thể tiết kiệm được đến tức là đang từ chi 110 triệu một tháng rút xuống còn 25 triệu một tháng một cách ổn định liên tục có hiện tại có khách hàng của anh đang đã từng mua chứng khoán liên tiếp 24 tháng liên tiếp cứ hàng tháng mua đúng cái số đó với một cái kỷ luật khủng khiếp tức là không cần biết là thị trường lên hay xuống ví dụ như đợt vừa rồi mọi người có thể nhìn thấy là à, thị trường xuống một cái V sharp rất là mạnh xuống và các bạn ấy bạn hỏi anh là thế thì liệu tôi có tiền nữa thì có, tôi có nên mua tiếp không thì anh vẫn bảo là cứ mua đúng đều đặn đúng số đấy bởi vì chúng ta có một con đường khác chúng ta đầu tư liên tục và chúng ta không không có đặt cược vào cái chuyện là chúng ta dự đoán thị trường thế nào nên là đối càng đối với những cái bạn mà như câu hỏi càng đối với bạn như này có tinh thần tốt như này càng tốt bởi vì ừ. là, là, là đây là cái chính là con đường của các bạn như vậy thì ờ, dù là tất cả các trường hợp của các bạn như là tiền ít hay là gì đó thì tại VN Direct cũng có tất cả những cái giải pháp để xây dựng cho các bạn cái sức khỏe tài chính rất là tốt chính xác à, với lại có thêm một cái điểm như này ừ. nữa này là em có nhớ một cái câu của sư ông Tuấn Hạnh nói rất hay ừ. tức là lúc người ta hỏi là thế thì có cái cách gì con đường gì để, để đưa đến hạnh phúc được không ừ. thì sau không nói còn rất hay là gì hạnh phúc nó chính là con đường rồi ừ. hạnh phúc nó chính là cái con đường đi đã từ khi mà bạn nhận diện ra mà bạn đi trên con đường nào thì mỗi phút giây bạn đã hạnh phúc luôn chứ không phải là phải chờ đến khi ông đến cuối con đường đâu thì bây nó quay lại câu chuyện bạn này là bạn bảo là có là có tự do tài chính được không thì nhiều người là trong đầu là cứ phải nghĩ là tôi phải có một triệu đô tôi mới mới tự do tài chính cơ đúng không nhưng mà nếu mà ta hiểu được cái cái cái sự sâu xa đó, ừ thì khi mình có một cái trí tuệ mình biết cái ừ. cách làm mình biết con đường đi rồi ừ. thì mỗi bước đi của mình là mình cảm giác là tôi rất là an tâm ừ. đúng không? Ở, ở công ty mình có xây dựng cái concept gọi là sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư ừ. mọi thứ tôi chuẩn chỉ các kế hoạch tôi biết con đường đi các loại hết rồi tôi có trí tuệ về quản lý tài chính cá nhân thì ngay lúc đó bạn đã có tự do rồi và người ta bảo người tri túc biết đủ là người nhiều cái là hạnh phúc ngày nhất xưa có một cái, cái có một cái câu chuyện ngày ngày xưa có một câu chuyện là có một cái ông ông gọi là ngày xưa gọi là keyboard hà tiệm thì đấy là lau chùi một cái đồng xu ấy thế là sau đấy anh có một cái ý nghĩ là này tức là nếu mà mình cứ kiểu như cái tự kỷ đi tức là mình nghĩ là trong kho nhà mình có là mình là tỷ phú trong kho của mình có một tỷ nhưng thôi tháng này thì mình mang cái một triệu của mình ra lau chùi mình cất ở đấy thôi thực ra trong kho nó vẫn có một tỷ rồi đấy, đấy là hiển hiện của cái câu con đường của quan đó tức là thực ra bản chất trong kho mình mình là sẽ có một tỷ yên tâm <laughs> nhưng mà cái cái mình mình đang đang đặt tạm ở đấy là một triệu mình chỉ mới nhìn thấy một triệu thôi thực ra là nó là một tỷ nhưng mà mình mới nhìn thấy một triệu thì cứ bắt đầu thôi Trời. <laughs> Dạ, mình là tỷ phú mà lo gì như vậy thì ờ, sau buổi chia sẻ của các chuyên gia VN Direct ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể thấy được là cái tầm quan trọng trong kế hoạch tài chính cá nhân của mình và qua đó thì cũng xây dựng cái kế hoạch cho tài chính cá nhân để các bạn nhận diện được vấn đề cái tầm quan trọng sau đó là sẽ lên mục tiêu cụ thể trong kế hoạch tài chính rồi các bước thực hiện các loại tài sản cần có là tài sản phòng vệ tài sản bảo hiểm và tài sản hưu trí và cuối cùng là lên kế hoạch thực hiện và điều đặc biệt là các bạn hãy nhớ là đưa mọi những cái kế hoạch của mình vào cái thói quen dù có khó nhưng mà khi trở thành thói quen thì các bạn sẽ thực hiện được à, để có thêm thông tin chi tiết về tài chính cá nhân thì các bạn có thể tham khảo ở trên trang DFisory trên YouTube của Direct Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe buổi chia sẻ của các chuyên gia Direct ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các chuyên gia.